Hôm nay chúng ta học uh, tiếp cái kinh số 8 <clears throat> của cổng tài sản. Uh, cũng ôn lại một chút cái hôm qua. Ôn lại một chút cái hôm qua nói về thất thánh sản, bảy tài sản của thánh nhân. Uh, vì trước đó có giảng về uh, bảy lực, bảy cái sức mạnh tâm linh trong cái cuộc luân hồi hay là trên cái đường tu chính cho nên sau đó khi mà ờ, giảng qua đến cái kinh ờ, ờ, tài sản thánh nhân thì chúng tôi không có giảng kỹ lắm tại vì nghĩ rằng quý vị cũng đã nghe vừa nghe xong nhưng cũng có người sau đó họ liên lạc hỏi chúng tôi về một số cái ờ, chữ đặc biệt ở trong cái bảy tài sản thánh nhân đó cho nên chúng tôi chỉ nhắc lại đây chút xíu trước khi qua bài mới thì bảy tài sản thánh nhân gồm có gọi là tính tức là cái chánh tính đó, tức là niềm tin trên cơ sở trí tuệ Ờ, thí có nghĩa là cái khả năng là, là, là trao ra về tinh thần và vật chất yeah, về tinh thần tức là mình sẵn sàng chia sẻ cái kiến thức của mình cho người khác ờ, chia sẻ cái tình cảm mình cho người khác mình không có ờ, đố kỵ ghen tị trong cái tình cảm hay là trong kiến thức có là chia sẻ trong tinh thần còn cái chia sẻ về ờ, vật chất nghĩa là chia sẻ về chỗ ở chia sẻ về vật dụng chia sẻ về thực phẩm vân vân nói chung cái thí này nó gồm có hai tức nghĩa là cái sự rộng lượng về cả tinh thần và vật chất nhớ nha vì bản sẻn nó cũng có năm trong đó có cả tinh thần và vật chất thì cái bố thí là mình sống không có bị mắc vào năm cái bọn sẹn thì gọi là thí nhớ nha không có bị mắc vào năm cái bụng sỉnh thì gọi là thí tính thế giới giới thì có nghĩa là um, cái học giới nào mà mình đã tọa trì thì mình không mình để cho nó mất thí dụ như là giới cư sĩ mình giữ năm giới bát giới không để cho nó mất còn thứ không là giới tăng ni giới xuất gia để đã nhận được không để cho nó mất thì đó gọi là giới ừ. thì nhận giới nào là không có bỏ mất cái giới đó tính thế giới văn văn có nghĩa là cái khả năng cái khả năng gọi là Ờ, trao dồi học tập ừ, giáo lý giỏi dở chưa biết nhưng cái lòng hiếu học được gọi là văn nhớ nha cái lòng hiếu học được gọi là văn cho nên ở trong ờ, chú dạy này có cứu được một cái gọi dạy là cái biết một câu kệ bốn dòng nhưng mà biết bằng tất cả cái thiện chí bằng tất cả cái sự nhận thức hiểu biết ý nghĩa thế là tới chốn thì được gọi là đa văn trong khi đó mình học cho nhiều nhưng mà cái cái nào cũng hiểu lơ mơ lan man hết thì cái đó không gọi là đa văn này cái đó là là tiệm chọc phô à, tiệm chọc phô hay là gựa ừ, ve chai đồng nát phế liệu chứ chứ còn mình không có khả năng mà gọi là đúc kết hay là hệ thống hóa lại cái mình biết ha. chữ văn đây và phải hiểu là ừ, cái lòng hiếu học cộng với cái nhận thức Dạ, đúng đắn cộng với cái lý tưởng dạ, trao dồi gọi là văn nha cái trao dồi kiến thức thức giáo lý gọi là văn tàm quý giải thích rồi tàm là biết thẹn dạ, trong cái điều xấu thì hôm qua tôi có nói sơ sơ cho bà con cái tàm là biết thẹn trong cái điều xấu quý là biết sợ trong cái điều xấu thì tùy vào cái căn cơ cái trình độ của mỗi người mà chúng ta thẹn à, thẹn trong cái gì Ờ, biết sợ trong cái gì ừ. có người đó thì họ không có ờ, tệ đến mức ừ, trộm ăn cắp của người khác ừ, họ biết sợ nhưng mà cái gì mà thuộc của công mà lấy được thì họ lấy liền vậy bà con trong rừng có biết cái đó không bà con có biết chuyện đó không ta có loại người vậy đó cái là họ không có cái tệ lậu họ không có vô liêm sĩ đến cái mức mà ăn chọn nâng cấp, mà tới mức đó nhưng mà cái gì từ của công mà lấy được là họ lấy liền ví dụ như họ làm trong sở đi à, tôi được nghe nói làm trong sở ba cái ly giấy ly form hay là mấy cái cuộn giấy kleenex napkin gì mà cái gì mà lấy được họ tranh thủ họ lấy ừ, lấy được họ lấy cho nên bên Trung Quốc nó phần lớn nhà cầu của cộng quốc phần lớn là không có giấy để sẵn mà nếu có là người ta để cái giấy mà giấy giấy um, sắp sắp từng miếng từng miếng ấy. tặng cho cái ít có tham còn để nguyên cuộn là lấy nguyên cuộn là lấy lạ vậy đó nha trong khi những cái xứ mà văn minh tiên tiến ấy, chỉ việc tham cái không phải của mình là đủ để cho người ta thẹn rồi nha chỉ cần tham cái không phải của mình là đủ rồi nhưng mà ở châu Á mình thì cái tham mình chia nhiều lớp lắm một trộm cướp là tham cấp 1 ừ. rồi cái thứ hai nữa là hứng thú trong cái của của của công tức là nó không thuộc về, cá nhân nào hết thì ờ, rồi cái thứ ba nữa là hứng thú ở trong cái của rơi ừ. thì thì là tùy người có người họ ở cái trình độ cao nhất thì chỉ cần không phải của mình là mình có tham à, có cái lòng mà giấu cái của rơi lòng cũng thấy thẹn có lòng lấy của công cộng lòng cũng thấy thẹn đấy nhưng mà đó nhưng mà mà mà, mà, mà có người đó thì họ thì chỉ cần không có trộm cắp là được rồi chỉ cần không trộm cắp là được ừ, chỉ cần không có trộm cắp là được rồi thì cho nên nãy tôi mới nói là tùy vào cái trình độ của mỗi người tùy vào cái trình độ mỗi người mà chúng ta ừ, có cái tàm quý khác nhau nhớ nha rồi hôm qua tôi nhớ tôi có trích dẫn cái trường hợp rồi có những cái trường hợp mà mình không có làm gì bậy bạ thế nhưng mà mình lại hài lòng quá sớm à, với những cái thành tựu của mình à, thì đối với một cái bậc mà thượng trí họ cũng thấy thẹn thẹn chứ thẹn chứ như là ông sư thì lâu lâu còn cử chùa mình cũng biết tụng kênh này cũng biết ngồi nói sơ sơ vậy đó tại sao đó tôi lâu lâu được ra cái chùa thí dụ như vậy mình tưởng thấy vậy là đủ à, nhưng mà một lúc nào đó mình nghĩ là mình cũng thấy thẹn là bởi vì cái người xuất gia nó phải làm được những cái việc mà cư sĩ không làm được còn đằng này người ta quyền ta lại dưới chân mình nhưng mình làm toàn là mấy cái chuyện mà cư sĩ làm được thôi thế chứ mình ngồi mình đếm sổ sách chi thu rồi mình uh, sơn vết sửa chữa chùa miễu rồi ngày hai buổi công phu rồi lâu lâu còn ta vô tụng cho thầy rồi ăn cũng siêu tăng gia cánh thành uh, gì đó Ờ, rồi lâu lâu người ta vô người ta cúng dường người thỉnh nghe pháp thì mình cũng làm cái trong chục 15 chục phút vậy đó thì những cái đó cư sĩ làm được hết ừ. nếu mình biết thẹn là đã thẹn ngay trong cái chuyện đó đã biết thẹn rồi nha người xuất gia chỉ làm cái gì mà người cư sĩ không có làm được thì nó mới nên xem cái đó là đạo nghiệp nha còn nếu mà mình mình làm nghe với họ thì cái đó gọi là cái chưa đủ để gọi là đạo nghiệp Đấy, có thể đạo vị trí trí ở đây nó, nó có nhiều cách hiểu hiểu trí là hiểu được cái gì nên không nên cái gì tốt cái gì xấu cái gì nên làm cái gì nên tránh à, đó là trí trí nó gồm có ba trí phân biệt được a b khác nhau đó, đó gọi là trí cấp 1 trí cấp 2 là biết trí một là phân biệt à, cái này là cái này cái kia là cái kia biết phân biệt đó là kiến thức trí trí một nhưng mà trí hai đó là biết cái gì nên và không nên tức là trí một là phân loại là biết cái gì cái này cái kia nhưng mà trí hai là biết trong cái đống của mình phân loại là cái nào nên và không nên nhưng mà trí bậc ba là trí cao cấp nhất có nghĩa là trí thấy rằng dầu cái cái chuyện không nên thì mình không có được làm mà kể cả cái chuyện nên nó cũng là cái cái cái, cái, cái khổ trầm luân các biết không rung có nghe kịp không trí bậc một là biết phân biệt cái này cái kia ví dụ như mình có bằng bác sĩ kỹ sư rồi mình có hoặc là đi chùa mình có học giáo lý mình biết ừ cái này là danh này là sắc ví dụ như vậy mình biết cái này là thập thiện cái này thập ác nó là trí bậc một còn cái trí bậc hai là biết rõ cái gì nên làm và cái gì không nên làm ừ. cái trí thứ ba đó, gọi là trí sanh diệt cái trí đó mới là cái trí rốt ráo trí sanh diệt biết rằng ừ, thiện ác buồn vui đều là đáng sợ và đáng chán hết tu hành là để cầu cái quả vô sinh nha bởi vì chưa biết đạo mình chạy theo cái thích nhưng mà tới là biết đạo bao mới rồi mình chỉ chạy theo cái thiện thôi đó là thích và ghét còn bây giờ mình chỉ quan tâm đến thiện và ác và đi bước ba đó là thấy rằng thiện hay là ác thích hay là ghét đó đều là đáng sợ hết bởi vì nó nằm ở trong cõi sinh tử nha thì hiểu như vậy đó được gọi là trí trong các thứ sản tài sản tâm nhân rồi bây giờ mình học qua cái uh, kinh mới ha kinh gọi là kinh uh, kinh kiết sử ừ. cái chữ kiết sử ở đây là tiếng Pali gọi nó có hai cái chữ đồng nghĩa nó có hai cái chữ đồng nghĩa gọi là sanh vô chánh nát hay là xanh vô chánh nát không biết có viết được đó không ta sanh vô chánh nát sanh vô chánh nát sanh vô chánh nát và sanh nhô chánh nát viết giùm sanh vô chánh nát và sanh nhô chánh nát ừ cái nhô là hai chữ nhá hai chữ nhá nằm cạnh nhau nha với hai chữ nhá nằm cạnh nhau xanh giống như xanh nha đáp án này là ô nhô cho nó rồi rồi thì à, bảy uh, cái này nè bảy cái phiền não này nè nó còn có một cái tên gọi nữa đó là bảy cái pháp gọi là anusya anusya gọi là phiền não tiềm tàng ừ, phiền não có ba phiền não có ba một đó là vì tích kama kilesa tức là cái phiền não mà qua thân khẩu cái thứ hai gọi là pariyut ký lề sát tức là không với nội tâm cái thứ ba là ký lề sát tức là uh, tìm tàng nên nó bà ba thứ phiền não nha rồi cái là bắt đầu cái thư giãn bảy cái thứ phiền não này nè mình bắt đầu giãn bảy cái phiền não này nè thì chúng tôi phải ôn phải nhắc cho các vị biết là phiền não nó có ba cái trường hợp và sẵn ở đây chúng tôi cũng nói luôn tại sao một cái lớp kinh tạng này nó là cần thiết là bởi vì cái người đọc kinh tạng có ba trường hợp trường hợp một mở kinh tạng ra không hiểu gì hết đó là loại một loại hai hiểu được kinh tạng nói cái gì nhưng mà cái hiểu đó nó không có mình không có tìm được cái con đường để gọi là hiện thực hóa cái biết đó không có tìm được cái con đường mà đưa cái biết đó vào đời sống vào cuộc tu nha hiểu đúng so với loại một là mình ngon mình biết là chỗ đó nói cái gì cái gì thí dụ như đây là mình thấy kể rõ là bảy thứ phiền não thì từng thứ phiền não là mình có học mà mình học ở thì đàm mà mình giải thích ngon lắm giải thích xong vui rồi hỏi rồi về kinh này nói gì nữa ở thì về kinh nó bảy cái đó đó xong mà không học vậy là chết rồi phải hiểu như thế nào mà để mỗi cái bài kinh dầu thế tôn nói đến đề tài gì đi nữa nha thế tôn nói đề tài gì đi nữa thì mỗi cái đề tài thế tôn nói ra đều có, có cái quan hệ mật thiết đến đời sống và cuộc tu của chúng ta đấy là lý do vì đâu mà có những bài kinh người chỉ nói có mấy hàng người ta nghe là ta đắc quả còn mình mình đọc gọi là kinh tạng 8 lần ngược xuôi mà không đọc tại vì mình đọc theo cái kiểu một là không hiểu gì hết kiểu hai là hiểu theo cái kiểu từ chương cái nghĩa là chữ đâu hiểu nghĩa đó vậy thôi nhưng mà cái ba là hiểu được cái cái, cái, cái tôn ý của thế tôn nằm giữa hai hàng chữ đó ừ. ví dụ như bài kinh này bài kinh này bài kinh này ngắn không? bây giờ bà con thấy ngắn không quá ngắn bài kinh này thế tục chỉ kể nó bảy thứ chuyện nào nhưng mà sâu là sâu cái gì là bởi vì là cái bài kinh này muốn hiểu bài kinh này là mình chuyện đầu tiên là phải nhắc đến ba cái thứ phiền não trước ba cái thứ phiền não đó mà phải ba thứ mà ba cái trường hợp phiền não trường hợp một là bảy cái phiền não này nè bảy cái thứ này nè bảy thứ này nè trường hợp một gọi là bảy cái phiền não này mà nó biểu hiện nó biểu hiện nó phát tác qua thân và khẩu ai nhìn cũng thấy ai nghe cũng thấy đó à, bảy cái phiền não trong là trong trường hợp một đó gọi là gọi là quy tích cơ mát kiểu là sao phiền não mà nó phát tác nó biểu hiện qua thân và khẩu qua hành động qua lời nói của mình trường hợp thứ hai là cái phiền não mà nó không có phát tác nó không có biểu hiện qua lời qua hành động nhưng mà nó có trong bụng mình nó chính mình mình biết và người nào có thần thông đó họ, họ nhìn họ biết họ nhìn, họ nhìn mình họ biết lúc đó mình đang bực mình đang cười toe tét thì nó bụng mình nó là nó, nó đang nó đang cay cú lắm ờ, nhưng mà người, mà người khác người mà yếu ớt nhìn không biết nhưng mà cái người có thần thông và bản thân mình thì biết biết mình đang nổi điên đây À, rào thứ hai gọi là Paryutta Nikilesa rào thứ ba là Anusya Kilesa có nghĩa là phiền não mà trong cái dạng potential à, trong cái dạng gọi là tendency trong cái dạng khuynh hướng tâm lý thôi trong cái dạng tiềm năng thôi có nghĩa là ngay bây giờ thì tạm thời không có à, nhưng mà mai kia mốt nọ một tiếng nữa một ngày nữa một tuần nữa một tháng nữa thì nó sẽ lôi cái đó ra đó kiếp sau thí dụ bậc một kiếp hai kiếp nữa nó lòi ra thí dụ như một cái người mà coi như sanh về có phẩm thiên thì có thể trong nhiều đại kiếp họ không có sân à, trong nhiều đại kiếp họ không có dục tham dục ái không có đam mê thích thú trong năm cái trần vật chất tức là không có thích à, sắc đẹp tiên hay vị thơ vị ngon mùi thơm xúc lạc họ không, trong suốt nhiều đại kiếp họ không có nhưng chỉ cần họ còn à, là phàm phu thì chắc chắn sẽ có lúc mấy cái thích đó nó sẽ quay trở lại nhớ nha thì trường hợp cái, cái, trường hợp mà phiền não trong cái dạng tiềm tàng đó được gọi là anusia và các vị để ý thì nãy giờ tiếng Pali thì tôi có đọc cho các vị nghe tôi đọc cho các chị các vị biết chữ anusia cho nên là cái mà nó ẩn tàng bên trong nó cái dạng khả năng tiềm năng nhưng mà các vị có để ý đó, là tôi đặc biệt tôi không có dùng cái chữ ngủ ngầm với vị các biết không đa phần phật tử nam tôn việt nam mà khi nói đến cái chữ anuseya thì trăm người như một đều là hễ mà không biết thì thôi mà hãy biết ai cũng nói đây là chuyện nở ngủ ngầm thì ở đây tôi cũng xin thưa với bà con một chuyện à, cái này là mình nói nhỏ nhau nghe chứ còn nói lớn là tôi nghe nó kỳ nha cái chữ ngủ ngầm không phải là tiếng Việt Nam nhớ nha chữ ngủ ngầm không phải là tiếng Việt Nam mà nó là cái chữ dịch của các cái vị hòa thượng mình ngày xưa các ngày dịch sát sàn sạc ừ, dịch sát sàn sạc cái chữ anh anusaya à, dịch bên bên bản tiếng tiếng hán nó dịch là tìm miên miên là ngủ không tìm á, là tìm ẩn ví dụ như tìm thủy đỉnh submarine có nghĩa là tàu ngầm á à, thì bên tiếng hán dịch là tìm miên nhưng mà người người tàu á kể từ cái thời mà gọi là Nghệ An Thế Cao ma la tập quyền trai nghĩa tỉnh Pháp Hiến thì người Tàu mà từ sau đời các vị này thì họ mới biết thêm một số cái từ ngữ đặc biệt của nhà Phật chứ trước đó không có trước đó ngay cả những cái bản kinh đầu tiên của Nghệ An Thế Cao hay là ma la tập ấy thì các vị tôi nói trong rừng không, không lẽ không có ngờ đó là các vị buổi đầu mà dịch kinh từ tiếng phạn sang chữ hán các vị phải vay mượn ở trong gọi là lão giáo kinh điển của lão giáo rất là nhiều chữ rất nhiều và rất nhiều chữ nhớ nha ừ. và ngược lại lão giáo nó cũng mượn của mình thí dụ như đông y kêu cái này là quyệt bá hội ha nhưng mà bên lão giáo thì họ gọi cái cái cái việc này là quyệt nê hoàng mà nê hoàng ở đây đó nó nó là chính nó là cái chữ đồng âm của chữ niết bàn mà kể từ khi mà Phật giáo du nhập vào rồi nó thì do cái nguyên tắc mà ngũ bất phiên cái nhiều chữ người ta mới dịch mà ta chỉ âm thì cái chữ Sanskrit gọi là Nirvana Nirvana của tiếng Việt Nam tiếng Pali gọi là Nibbana ấy. thì người Tàu họ thấy tìm không ra chữ nào gọi là tương ứng để dịch thế là họ bèn phiên âm thôi chữ nirvana nirvana hay là là nirvana hay là nibbana âm hình ni hoài ni hoài rồi âm chứ phải dịch ví dụ như là là Houston người ta gọi kêu là hữu sĩ đôn hay là, là là Washington âm là hoa thịnh đốn hay là New York họ kêu là uh, nữ ước London họ kêu là London Paris họ kêu là là Paris ở ờ, Ballet à, Switzerland nó kêu là thụy sĩ cái đó là gì là âm chứ không phải là dịch các vị nhớ nha ừ. rồi ngay cả cái chữ đức tiếng đức thì người đức họ, họ kêu họ là Deutsch thì người tàu họ mới lấy cái âm đức để họ họ, họ, họ, họ, họ dịch họ, họ dịch âm cái chữ Deutsch trong tiếng đức để chỉ về cái nước đức người đức tiếng đức ok rồi ở đây cũng vậy cái chữ ne hoàng đó là cái chữ mình đã dùng để là phiên âm cái chữ nipane là nước bè thì khi mà Phật giáo vào Tàu rồi thì bên lão giáo bên ờ, bên ờ, bên ờ, Đông y đó người ta mới gọi cái tên Việt cho nên Việt, Việt Nê Hoàng ví dụ như vậy nhớ nha ừ. cho nên khi các ngày gặp chữ anh Đúng Sĩ giá thì các ngày dò đưa bạn Hán bạn Hán người ta dịch là tìm mi, các ngày bèn dịch tìm là ngâm giống như, giống như tìm thủy đỉnh là tàu ngâm á miên là ngủ vậy tìm miên là ngủ ngâm mà tôi thưa với bà con cái chữ này không hề có trong tiếng việt mà cái chữ này là chữ là, là đặc hữu chỉ có trong phật giáo nam tông việt nam vietnamese theravada thôi nhớ nha ừ. dịch quá sát sẵn sạc đi ừ, dịch sát rồi dạ. À, cho nên bà con ờ, từ đây về sau mà đi nói chuyện với người mà không có phải Phật tử mà mình giải thích cho họ nghe mà mình xài chữ ngủ ngầm mà người ta chịu chết nó không có hiểu mình tưởng đó là tiếng Việt Nam chứ không cái chữ đó là do các cái chư tôn thiền đức của mình ngày xưa cái ngày dịch sát cái chữ thủy chữ tìm miên nha như vậy thì phiền não nó có ba dạng một là cái dạng phát tác qua thân khẩu ai nhìn cũng thấy cái trường hợp thứ hai gọi là và này Nakelesa là cái tiền đạo mà chỉ có trong cái nội tâm của mình tức là đương sự và biết và cái người có thành công mà biết nhưng mà riêng cái dạng phiền não thứ ba này thì chỉ có người học giáo lý mới biết bởi vì sao bởi vì ngay bây giờ mình không thấy nó nhưng mà mình có học giáo lý mình biết mình biết à chỉ cần chưa phải là tu đầu quần không chỉ cần người đó chưa phải là tu đầu quần thì cái khả năng gọi là hoài nghi và tà kiến nó sẽ có lúc nó phát tác Đấy. chỉ cần mình chưa lạ nè thì cái dục ái và sân chắc chắn sẽ có lúc nó phát tác chỉ cần mình chưa là la à, thì gọi là sắc ái hữu ái phóng vật ngã mạng và vô minh chắc chắn sẽ có lúc nó lòi ra Đấy. cho nên cái cái thì não thứ ba này nó tinh vi cho nên là nó kính khuất cho nên mình thấy một cái người mà quỳ lại Phật rồi nghe pháp rồi nổi da gà rồi mặt mày sáng bừng lên ngoan hỷ xả kính dễ thương à, tốt quá hay quá nhưng mà mình phải hiểu ngầm là ngay bây giờ họ đang sống ở tâm thiện nhưng mà cái khả năng bất thiện của họ không có mẻ một gram nào hết nha có thể một giờ đồng hồ nữa nửa giờ đồng hồ nữa nửa ngày một ngày hai ngày ba ngày nữa thì từ cái bồ đề mà nó chuyển qua bá đậu rất là dễ cái trong rừng cái cây bá đậu á lù bá đậu cái cây nó lá giống như lá bồ đề mà mình nó gai không rồi à, nha cho nên nó cái là bồ đề rồi bồ đề gai đó rồi đó thì giải thích cho ba là phiền não nhưng mình nên nhớ ở trong kinh này đức thế tôn này không có nhắc tới cái chữ là anusia mà bảy cái thứ đó bây giờ ở đây ngày lại gọi bằng cái tên khác đó là tên săn dù cho nát có nghĩa là bảy thứ truyền phượt vậy thứ kiết sự kiết là kết là cột là buộc đúng không ừ. thì mình thấy có lúc kiết sử đức phật kể có 10 à, nhưng mà có chỗ ngày kể có 7 thôi ừ. và vì nào có chỗ ngày kể có ba thôi ừ. có chỗ ngày gì kể có một là dễ dễ dễ dễ ngươi thôi à, nhưng có chỗ ngày kể có có ba là tham sân si thôi nhớ nha ừ thì ở đây cái cái, cái kiết sử hay là sang vô chana là bảy cái thứ phiền não mà nó làm cho chúng ta gần là đau khổ trước mắt mà xa đó là lưng hồi ba cõi sáu đường à, không ba cõi là nhịp sắc vô sắc đó chính bảy cái thứ này là một là nó gần á, cái cũng như quả báo gần của nó đã làm cho mình khổ trước mắt còn xa là nó đưa mình đi xâm tử các cõi ừ, bảy cái thứ này được gọi là bảy thứ triệu phượng và trong trường hợp bảy thứ này nè nó cũng được trình nó được ờ, nên được nhắc đến trong ba trường hợp bảy cái này có lúc nó nằm trong cái dạng gọi là phiền não phát tác tức là nó xây ra ngoài cho người ta thấy ừ. rồi bảy cái này đó có lúc thì nó chỉ có trong tâm thức của mình thôi đó là nhóm phiền não hai nhưng mà nó có lúc ờ, nó tạm thời nó vác mặt nó nhường chỗ cho các tâm lành nhưng một ngày nào đó trong cái điều kiện thích hợp thì nó sẽ xì ra nha thì thì nói là cho bà con biết có nhiều người họ không có ngờ là họ thích, thích cái đó nhưng một lúc nào đó khi họ gặp cái đó là họ mê đắm mê đuối thì ra à, không phải mình không có tham không phải mình không có thích là tại vì mình chưa gặp đúng cái món mình khoái thôi nha sân cũng vậy mình đâu có ngờ là mình còn bận lòng đứa thị phi dữ thận vậy không thì vì người ta chửi mình là con gà con heo con chó con trâu đồ khùng đồ điên người ta nói mình cứ trộm cướp giật chập mình không sợ mà chỉ cần người ta nói mình ờ, lúc này sao nhìn già quá tự nhiên nó không chịu nổi tôi biết có người cái chữ cha họ không giận mà nó họ xấu là chết chết liền nha có người mình chữ cha họ không giận mà nói họ lúc này họ mập là họ giận lắm đấy nhớ cái là mọi người có cái nhược đấy có cái nhược mọi người có cái nhược có người họ coi động nhan sắc thì nó họ xấu họ không chịu có người họ coi nặng cái sĩ diện mình nói cái gì mình đụng với danh dự họ chịu không được có người họ coi nặng tiền bạc mình đụng cái tiền bạc đó họ đồng tiền là liền khúc ruột họ chịu không được cái người họ coi trọng cái quyền lực mình mình nói cái gì mà nó động chạm tới cái quyền lực của họ chịu cũng được nhớ nha cái tiền miên là vậy đó tôi nghe là nhiều người khoe là, là tôi là không có sân không có giận tôi là không cái này không cái kia nhưng mà chẳng qua là chưa gặp đúng cái môi trường điều kiện hoàn cảnh yếu tố thích hợp tới lúc mà hội đủ điều kiện rồi đó nó lầu ra tôi nói lúc nhúc nhớ nhớ, nhớ là rồi thì bảy cái này là sao ta một là theo cái trật tự trong kinh á không theo được tượng kinh đó thì là dục ái à, sân à, kiến nghi mạng hữu ái của mình đó là trật tự tụng kinh nhưng mà tôi bài cho các vị một cái mẹo để nhớ dễ dàng bảy cái thứ phiền não này bởi vì đây là bảy thứ phiền não vô cùng và vô cùng quan trọng quan trọng là sao bởi vì chính khi mà đức thế tôn ngành phiền não mà ghẻ bảy đó là bởi vì cái cách kể đó nó mới gắn liền nó mới ăn khớp với gọi là bốn tầng thánh đó cái bảy tiền nhiên nó hay gì đó cái đó là cách kể mà ăn khớp với, với bốn tầng thánh mà đồng thời nó đây là những cái phiền não mà nó có đủ ba dạng à, tức là ờ, phát tác nội ờ, phát tác nội kết và tiềm tàng nhớ nha phát tác nội kết và tiềm tàng rồi thì là là là cái đầu tiên đó, mình muốn cho dễ nhớ mình thay đổi cái trật tự một chút thì bảy cái phiền não này mình mình nhớ thì cho dễ nè kiến tà kiến và hoài nghi là cặp đầu tiên cái cặp này là chỉ có phàm phu thôi nhớ nha tà kiến và hoài nghi chỉ có phàm phu thánh mà tu đà quần là trừ được hai cái này tà kiến và hoài nghi rồi tiếp theo cái tầng thứ hai là giảm nhẹ dục ái và sân cái tầng thứ ba là dứt điểm dục ái và sân bây giờ tôi có đông đâm rồi tôi nói nhiều những người sơ cơ không nói mà không có hiểu tà kiến là làm sao tà kiến là hiểu sai à, tà kiến là hiểu sai hiểu sai là sao nó dài quá đi tôi nói đứa tôi mệt quá đi cho nên tôi chỉ giải thích vắn tắt thôi hiểu sai là sao hiểu sai là không có hiểu đúng mà hiểu đúng là sao hiểu đúng nó cũng dài lắm thôi nó gọn thôi hiểu đúng là hiểu rằng mọi sự ở đời do duyên mà có có rồi phải mát đó hiểu rằng mọi sự do duyên mà có thì mình trừ được cái đoạn kiến hiểu rằng đã có rồi phải mất đi thì mình trừ được cái thường kiến thì như vậy thì cái cái cái chánh kiến là hiểu rằng mọi sự ở đời do duyên mà có có rồi phải mất đó gọi là chánh kiến là thì đúng mà cái thấy nào mà nó đi ngược là cái thấy đó được là tà kiến nói cho nó gọn chứ bây giờ khổ quá rồi nha chánh kiến là thấy rằng mọi thứ do do duyên mà có ở đời này không có cái gì mà nó tồn tại độc lập hết và chính vì không có cái chi mà nó tồn tại độc lập cho nên cũng không có cái gì mà nó là pure nó là solid nó là massive ở trong đạo Phật không có nên là bà không có cái gì mà nó, nó, nó chỉ có một thôi, muốn gì là solid hết tất cả đó là composition tất cả đó là sự cộng hiểm cộng cộng cộng là, là sự cộng hưởng sự lắp ráp sự ghép nối của nhiều thứ cộng lại nó mới ra một cái gì đó à, cái ly cái chén cái muỗng cái đũa con người con chó con heo cây cối đất đá thảo mộc tất cả đều là cái sự cộng ghép của vô số cái thành tố cấu tố nguyên tố Đấy. yếu tố ừ, chứ không phải mà không có cái gì mà nó một chỉ có một là có đây nhớ cái đó nha ngay cả một cái nhân vật một cái nhân cách cải kính là đức phật tổ tránh nặng tranh giác nha phật tổ là tránh nặng tranh giác mà ngài cũng phải là một ngài phải là một khối phải nghe là sự cộng hưởng của nhiều nhiều nhiều nhiều, nhiều đức lành nhiều nhiều cái phước báo gạt nhau mới làm nên một cái, cái tổng hợp gọi là đức phật nha chứ không có gọi là từng phần chị chia phân tích ra thì không có cái gì gọi là phật hết ừ, nhớ rồi đó rồi Đấy. cái chánh kiến này vậy này mà cái người mà tài kiến là người không hiểu được những cái điều nãy giờ tôi vừa nói tài kiến là hoài nghi là sao hoài nghi tức là hoang mang về bản thân hoang mang về thiên hạ và hoang mang về thế giới cái hoang mang ấy nó dựa trên nền tảng của người tài kiến đó phải nói rõ như vậy có những cái hoang mang nó không có liên hệ đến nền tảng tài kiến thì cái đó không gọi là hoài nghi trong trường hợp này thí dụ như một bậc thánh đi tới một cái ngã ba thì vì nó hoàn toàn có thể hoang mang không biết mình về ngã nào ta đấy vị thánh khi mà bị bệnh đứng trước một cái thùng thuốc thuốc vị nó cũng hoang mang bây giờ tình, tình trạng của mình nhiều đủ cái gì ta à. rồi bây giờ vị thánh đang ở trong một căn nhà mà điện nó bị cúp thình lình nữa đêm ai hàng xóm cũng có đèn hết mà nhà mình có điện mà vị này không có giỏi về điện à, thì vị này cũng có thể quay mê man bây giờ mình phải làm gì ta đèn nó đứt bóng hay là cầu chì nó bị đứt hay là dây điện nó bị chập mạch nó có vấn đề hay là ăn trộm trộm nó cắt điện để nó leo vô ví dụ như vậy vị thánh có thể hoang mang cái chuyện đó nhưng mà những hoang mang này nó không có phải là cái cái hoang mang trên cái nền tảng của nhận thức nói theo cái từ ngữ mà là quan quan điểm triết học đó không có uh nó không có phải xuất phát từ quan điểm nhận thức mà nó chỉ là cái kiến thức thường nhận nhận thức khác và kiến thức khác nhớ nha cái này nhớ nha một cái là option idea concept perception còn một cái nó chỉ là knowledge thôi nhớ cái đó nó khác nhau cái kiến thức cái nhận thức nó khác nhau ok rồi rồi đó là là là là là, là, là, là đó là, là hoài nghi đó là tài kiến còn cái hoài nghi là hoang mang đó tôi mới vừa giảng cái hoang mang không biết rồi đó kiểu trước cái ta kiếp này tôi đâu tôi tới ta rồi bây giờ tôi sống đủ trăm tuổi rồi thì ta chết chắc chắn tôi cũng chết mình chết là tôi đi về đâu tôi là cái gì trong cái trời đất bao la này đây thì cái quan mang nó được gọi là hoài nghi thì hai cái tài kiến và hoài nghi này là chỉ cần đắc cái tầng thánh đầu tiên là dứt khoát không còn nữa nhớ nha rồi tiếp theo đó là dục ái và sân dục ái là cái gì ta dục ái có nghĩa là cái niềm đam mê thích thú cảm thấy thú vị cảm thấy ngon đẹp thơm trong năm tầng vật chất là gọi là dục ái nhớ nha ừ. còn thích thú trong các cái gọi là trần cảnh vật chất thì gọi là dục ái Đấy. rồi cái sân là cái gì ta dục ái và sân sân là cái gì sân là sự bất mãn là cái trạng thái tâm lý là đối kháng à, trốn chạy à, muốn xóa sổ trần cảnh trước mắt thì nó gọi là sân em nghe kịp không sân là gì sân là cái tình trạng tâm lý bất kham sân là tình trạng tâm lý bất kham sân là tình trạng tâm lý bất kham như ai nói gì đây sân là cái tình trạng tâm lý bất kham bất kham nó kham trước cái mà mình ghét trước cái mình sợ trước cái mình không thích thì nó gọi là sân nhớ nha ừ. chứ sân đây mình có hiểu kiểu kiểu nghĩa nghèo nàn sân là giận hờn căm ghét không phải hiểu gì nó hẹp lắm mà bao gồm tất cả những cái tình trạng tâm lý gọi là đối kháng trốn chạy bất mãn ba cái đó đối kháng trốn chạy và bất mãn thì cái đó được gọi là sân ví dụ như mình ngồi mà mũi mũi rùi nó cứ bu ve ve hoài cái đó cũng là sân không? mà mình muốn đốt nhà mình muốn giết cả họ người ta cái đó cũng là sân không? mà mình nghe một cái ừ, câu nói mình đọc một cái tin nhắn mà cái lòng mình nó hơi khó chịu thoáng qua chút đó cũng gọi là sân không một thoáng khó chịu cũng là sân mà cái nỗi căm hờn muốn giết cả họ người ta bầm bỏ vô cầu nhấn nút cho nó trôi hết đó cũng là sân không? một chiếc tí ti nắng một tí ti gió một tí ti mùi hôi làm cho mình không thấy thoải mái đó cũng là sạch đấy à, rồi ngồi thiền mà sẽ nó đau nó tê mỏi quá đi từ cái đau uh, vật chất từ cái đau thể xác nó chuyển qua cái sắc rất là màu màu gớm lắm không? từ cái sự mát mẻ thoải mái của thân xác nó chuyển qua dục ái rất là dễ mình ngồi yên thế này này không gió chiều riêu riêu riêu riêu thổi nghe nó mang theo cái mùi hoa rừng thôi không đâu đâu ở dưới, dưới, dưới cuối chân đồi cái tiệm tùng quán xã nào nó mở một cái nhạc khúc mà mình rất là thích thích lắm bây giờ nó vòng vọng nó nó, nó đồng vọng lên lên lên lên, lên, lên, lên đồi giữa một buổi chiều nắng đẹp mà mình nghe được một đoạn nhạc khúc mình thích thật là cũng là tha chứ không phải tha mình hiểu là cái nghĩa là phải uh, tranh thủ giật chất ờ, đắm đuối tình yêu quyền lực danh phận tiếng tâm mới gọi là tham nô có nó hiểu vậy thì nó nghèo lắm không mà tham đây nghĩa là mình mình mình ngứa quá mình gãi mà nó thấy đã cũng là tham đấy nhớ nha một cái mùi thơm thoáng qua lỗ mũi mà mình mình nghe nó, nó hơi có cái tích là cũng là tham một cơn gió nhẹ qua cũng là tham đang ngồi thiền mà một cái tia nắng ấm rộ lên cái cái chân của mình nó cho mình thấy nó dễ chịu đó cũng là thật hành giả thủ tướng niệm xứ là phải gọi là ráo riết như vậy ráo riết rốt ráo là thấy có cái gan đó, đó là tham không chỉ còn mình ngồi mình né nó không, không, không, nó ấm rồi tôi biết là ấm cái tham đâu tham chả có tham đâu nữa còn là một tí ti cái mùi phân bò ngay ngái khai khai dưới đầu nó đưa lên nó cũng là xăng nhớ nha chứ không nhất thiết là phải sân là phải là, là căm thù và bất mãn phải tống cứ phải trốn chạy phải đối kháng phải đối lập gì tùm lum nó ghê quá à, bất kham bất kham trước trình cảnh gọi là sân à. mà một cái niềm đam mê giàu vi tế cách mấy mà đối với các cái, cái trần cảnh vật chất cũng cực kể là dục dục ái thì cái hoài nghi và tà kiến thì cái tầng thánh đầu tiên tu đồ nó diệt diệt hẳn nhưng mà cái dục ái và sân ở tầng thứ hai là người ta giảm nhẹ à, giảm nhẹ là sao có nghĩa là trên cái hình thức đời sống mình thấy họ giống như mình vậy đó. nhưng mà họ không có mà phiền cái này phiền cái kia lắc nhắc lắc nhắc nhưng mình không có rồi mình còn thích này thích kìm ăn mình còn thấy ngon mình còn thấy thích Đấy. uống nước cũng còn thấy ngon còn thấy thích mở máy lạnh mở quạt máy cũng còn thấy mát còn thấy thích riêng cái vị nhị quả đó, thì cái cái cái dục ái gọi họ rất là nhẹ chứ nó không còn nó không có thô như mình nhẹ nhàng thì quý vị hỏi tôi nó nhẹ cái nào thì tôi có thể ví dụ cho việc nhẹ ví dụ như bên đây ở trong bệnh viện đi bệnh viện mà bệnh viện còn thải thận một thạch, thật à. xung quanh mình toàn là nó nói bệnh lao rồi bệnh tổ, rồi, rồi truyền nhiễm rồi đàm xanh Việt Nam nó cấm khạc nhổ chứ nó khạc tùm lum hết à, rồi hút thuốc lén rồi tàn dục tùm lum xả rác tùm lum nói trong đó. thì trong cái sân trừ cái sân bệnh viện mà học thạch con rùi xanh con nào con đấy mà nó to đùng những cái bãi đào đờm xanh mà nó phẹt tùm lum ở trong đó mình ngồi mình gớm cũng chết luôn vậy đó thì thỉnh thoảng lâu lâu có một cơn gió trưa nó thổi nhẹ nghe rồi có một mùi hoa sứ ở cuối sân bệnh viện nó đưa ngang mũi mình mình cũng thấy thích gì nhưng mà cái tích đó nó không có nồng nàn nó không có chảy bỏng như là à, mình nghe cái mùi hương đó trên cái thiền viện trúc lâm đà lạt à, hay là trong sân chùa xá lợi hay là ở một cái chùa quê mà bố bề là đồng không mong quạnh sạch sẽ vệ sinh thoáng khí trong lành không một cái mùi hương thơm ở trong cái bệnh viện và ngọc thạch nó, nó đi chung với rùi nó đi chung với mấy bãi đờ bãi nước nó nước bọt đi chung với rác đi chung với cái ám ảnh về bệnh viện thì lúc bây giờ mình nghe thơ mình cũng có thấy cách mình cái tính nó rất là yếu bởi vì cái cái ám ảnh của mình cái ấn tượng của mình về những cái tiêu cực nó quá nặng đi nha à, nó quá nặng hoặc là mình nhìn thấy nhìn thấy một cái hàm răng đẹp mà đến đó có dính tí rau thì răng đẹp thì mình cũng có thấy răng đẹp thì cũng thích nhưng mà cái cái, cái cọng rau nó nằm sẽ lè nó ớn quá biết trong rừng có hiểu này không ta alo đó thì cho nên nên là hàm răng ra mình chưa kịp là ngắm nghía chim ngưỡng cái hàm răng đẹp đó răng thì mình đã thấy cái cọng rau nó ám rồi nha ở đây cũng vậy cái vị nhị quả đó. đối với dục á và sân họ cũng như vậy đó. họ cũng còn thích chứ họ cũng còn thích họ nghe mùi thơm mà cũng thích ăn ngon mà cũng thích nhưng mà cái thích của họ là cái thích của một người mà coi như là cái ấn tượng của cái vị này về niết bàn ấn tượng của vị này về sanh tử nó quá rõ quá rõ thì còn mình thì sao mình nói đến niết bàn là dịu vời nghìn trùng còn nói tới sanh tử thì cũng nghìn trùng dịu vời mình nghe nó đỏ thì cũng sợ sợ chút đỉnh cho tới cho tới lúc mà mình đã nổi cơn thì não lên thì ba cái niết bàn sanh tử đi chỗ khác chơi hết đi không mình cứ tiếp tục sanh tiếp tục tham còn riêng cái vị nhị quả thì không à, nói đến cái, cái quả vị niết bàn là họ biết rất rõ đó là cái gì còn đối với sinh tử họ biết rất rõ nó là cái gì nhưng có điều là họ biết cái cái biết cái vị anh vị tư đề vị tư đề hàm nó chưa có bằng các tầng thánh cao hơn cho nên là cái biết còn có chỗ khiếm khuyết và từ đó cái thấy của họ về cõi luân hồi nó cũng còn có một chỗ bất là bất toàn à, nó chưa có nó chưa có nó chưa có được trọn vẹn cho nên họ còn có tí ti thích nhưng cái thích của họ nó nhẹ lắm nè như vậy thì trong bảy cái tìm ni bảy cái phiền não này cái hai cái thứ đầu là tài kiến và hoài nghi từ vì hai vị tư đều tu đầu quờ không còn nữa hai cái tiếp theo đó là dục ái và sân ở, ở đâu có đam mê vật chất thì cái đó được gọi là dục ái mà ở đâu có đam mê dục ái thì ở đó có bất mãn ở đó có sân nhớ nha cái này quan trọng lắm nha có sân ừ ở đâu có bất mãn đâu có sai cho nên cái kẻ nào mà trong đời sống mà, mà càng có nhiều cái nhu cầu vật chất thì cái kẻ đó đó là cái hạnh phúc của nó rất là mong manh là vì sao là vì khi mình bị lệ thuộc quá nhiều vào những cái nhu cầu vật chất lệ thuộc quá nhiều những cái tiện nghi vật chất thì chỉ cần mai này mà một trong những cái tiện nghi ấy nó không còn nữa à, thì mình chịu không nổi không? trong một cái căn nhà coi như mấy triệu đô la có một cái view thiệt là đẹp không? lối đi lên ra làm sao núi ra ngoài rừng đi xuống hồ tuyệt vời cái dưỡng tuyệt mình chỉ cần có một cái bãi phân chó cái là mình cục hứng liền à, bởi vì tại sao mình bình bực mình là bởi vì mình đang quá mê cái nhà mình, quá mê cái khu vườn của mình cho nên trong khu vườn ấy trong cái bối cảnh lộng lẫy nguy nga ấy ngon làm đẹp đẽ mà nó có xuất hiện một tí tí sự cố là mình bị sốc ngay nhớ nha còn nếu mà cái lòng mình nó đã nguội lạnh rồi không thì cái hình ảnh của đống phân chó nó không làm sốc dữ vậy đâu biết tôi nói rung có hiểu không ta alo cái này phải hiểu nha Ví dụ như bây giờ tôi là trong đâu xa đó tôi có cái tật là tôi gặp mấy cái bãi cỏ mà xanh mà sạch đó tự nhiên tôi khoái nằm như thế. không biết kiếp trước mình là con bò hay là cầu thủ không biết mà tôi khoái cỏ xanh lắm tôi khoái mấy cái xanh cỏ xanh tôi thích mà nhiều khi rồi thứ nhất cái chỗ đó người ta người ta cắm dẫm lên thì thôi mình không có đụng tới nhưng mà có nhiều cái chỗ người ta không cấm mà mình tính tính ngã lên trên đó mà mình thấy có cái gì nó hơi ngộ ngộ cái mình mình ớn mà không dám nằm nên không dám ngồi nữa hiểu không mà lúc đó nó có cái sự khó chịu trong khi mình tôi đi nghe những cái chỗ cỏ mà nó không có đẹp á những cái chỗ cỏ mà không có gì cuốn hút tôi thì nó có cái gì tôi cũng mặc sát nó tôi chớ cái bằng tâm tôi không hề thấy khó chịu bởi vì đối với tôi nó là xấu nó đã xấu thì nó có nghĩa là nó cũng đã dơ mà đã xấu đã dơ thì tôi không có gì thích mà nếu tôi đã không thích thì nó có ra làm sao thì mặt xác nó nha nhưng mà khi tôi đã trao cho nó cái niềm tin yêu tôi gọi nó là bãi cỏ xanh nó là lối dẫn về thiên đường nó là một phần của buổi chiều muộn tôi thấy tia nắng vàng lấp lánh trên nó tôi thấy nó là một phần đời của tôi tôi đang trao gửi cho nó bao nhiêu là thứ tâm tình cảm xúc thì bèn nhận ra nó có một cái bãi đòn xanh nó một cái bãi phân chó cái bị nghĩ tôi, tôi, tôi có, có, có, có bị sốc hay không nha yeah. cho nên ở đâu có dục ái nó có sân là như vậy nha. mình mê ăn sống mà bây giờ mình mới vừa hốt nắm rau thấy cột sâu lúc nhúc trong đó vì cái chịu nổi không nha. Đấy. Thầy tôi ví dụ cho vị hiểu dục ái ở đâu xanh đó hãy à, còn có thích thì còn có ghét thích trong dục á thích trong vật chất chứ thích trong thiền nó lại khác đam mê trong thiền thì nó nó cái đam mê nó không đủ dẫn đến cái cái bất mãn bởi vì cái cảnh thiền nó trước sau nó như vậy nó không có thay đổi đồng thời cái người mà vui được cảnh thiền là người đã diệt trừ được năm triển cái đã là một người trưởng thành có một cái đời sống tâm linh kiên định chừng mực còn riêng cái người mà đam mê cảnh dục thì trình độ phải nói phải nói vượt tẹt là trình độ cực kỳ non kém là vì sao vì khi mà mình đam mê trong cảnh dục thì cái đầu của mình so với cái đầu của cái loài động vật cấp thấp các loài súc vật nó không có xa nhau bao nhiêu tôi biết tôi nói cái này thì trong rừng nhiều người sốc lên đến nóc nhưng mà bây giờ cấm tôi nói sao được tôi giảng kinh mà cấm tôi nói cho các vị buồn thì thôi giờ các vị kiếm cho nào vắn vắn đây là tôi lại tôi nịnh quý vị chứ giờ thuyết pháp và cấm nói buồn là sao nha yeah, rồi thì tôi phải nói đó là mẹ còn có thích thì nó còn có bất mẹ mà có điều nói rõ là thích trong cảnh dục thôi chứ cảnh thiền thì trước sau như một nha nhưng mà cái cảnh dục à, lúc vậy lúc khác một là mình chưa chán nó thì nó đã thay đổi còn hai nữa đó là nó chưa kịp thay đổi thì lòng mình đã thay đổi mà tại sao lòng mình thay đổi nó có nhiều lý do lắm. một là vạn pháp vô thường cái đam mê nào cũng có lúc nó kết thúc tình yêu nào nó cũng có lúc nó lìa tan ừ, cuộc vui nào cũng tàn cũng nước đá nào cũng tan ok cho nên một ở đối cảm dục một là nó có vấn đề trước khi mình chán nó hai là mình chán nó trước khi nó có vấn đề mà mình chán nó có hai lý do một là do tâm vô thường hai là do có cái cảnh thứ ba mình thích hơn còn cảnh thứ ba thứ tư mình thích hơn Đấy chỉ có cảnh dục nó mới có cái éo le ngang trái đó chứ còn cảnh thiền nó không có một cái người mà họ nhập thiền đó, một trăm năm thì cái lần đầu tiên mà họ nhập thiền họ đặt thiền rồi họ nhập định lần đầu tiên cho đến cái lần thứ tám chục ngàn cái cảm giác như một không bao giờ thay đổi và cảnh thiền cái cảm giác nhập định rồi cái cảnh thiền trong tám chục ngàn lần đó nó y chang trong một trăm năm mấy không có khác nhau không có khác không khác đây không phải là là không có vô thường nha mà không khác đây nghĩa là mỗi lần nhập thiền thì cảm giác y chang vậy đó. Dạ. trong cái cái dục tôi lại khác tôi rất là thích ăn bánh xèo nhưng mà nó có bị biết mà tôi ví dụ thầu chứ tôi ghét bánh xèo còn hơn là ghét các quý vị đó nhưng mà tôi ví dụ tôi rất thích bánh xèo nhưng mà các vị biết tôi chỉ thích trong một số điều kiện nhất định là đó tôi mới thích thí dụ lâu lắm rồi không được ăn một thứ hai bánh xèo phải do cao thủ làm không từ bột tới nhân và tới rau nước chấm phải ok à, cái thứ nhất là lâu lắm được ăn thứ hai nữa là bánh xèo phải ok thứ ba nữa là cái bụng của tôi hiện giờ trong tình trạng có thể à, nhồi nhét được chứ bây giờ lâu lắm được ăn đúng rồi lâu lắm được ăn thứ hai bánh xèo do cao thủ làm đúng đúng rồi đúng nhưng mà cái nó thiếu cái địa điểm thứ ba là bởi vì cái bụng tôi nó no quá nó no quá thì bây giờ cái dĩa bánh xèo đó nó ngon bằng trời đi nữa thì tôi nói thiệt chứ các vị tôi cũng chịu chết no quá no rồi nha ở cảnh dục nó bậy vậy đó rồi chưa kể là nước chấm ok nhân ok bột ok nhưng cái rau nó không ok rau bột là nó thiếu nó thiếu một vài thứ cần thiết cho bánh xèo hoặc là rau gì đâu mà thấy queo à, hoặc là rau gì đâu mà mở ra thấy có con sâu vàng cút xà lè nó cà trường cà trường cà nhúng cà nhúng vậy ta làm sao mà ăn ví dụ như vậy cảnh dục như vậy đó quý vị nha chính vì vậy cho nên đây cảnh dục nó rất là thô chỉ dành cho cái tầm thô cái người còn thích trong cảnh dục thì cái người đó còn có khả năng bất mạng nhớ cái bảy cái việc nào? thì đầu tiên là tà kiến thì chờ được một giây tôi nghe khác alo ờ, bảy cái phiền não đó một là cái, cái tà kiến hoài nghi thì tu đầu quần dứt sạch thứ hai đó là dục ái và sân dạ, thì tam quả dứt sạch còn lại à, các cái phiền não sao ừ, các phiền não sao ba cái sao đó có nghĩa là ngã mạng hữu ái và vô minh á thì ba cái này nè thì phải là cái tầng la hán này ha không tôi đã định nghĩa về dục ái là gì rồi đã định nghĩa cái sân là gì rồi sân là bất mãn à, là cái tâm trạng là tống khứ đối lập trốn chạy ờ, đối phó và muốn hủy diệt đối tượng thì đó gọi là sân đây còn bây giờ nói ba phiền não sao đó là ngã mạng hữu ái và vô minh ngã mạng là cái gì ngã mạng là cái tâm trạng gọi là so sánh hơn bằng thua ừ, giữa người này với người kia thì đó gọi là ngã mạng này nhớ nha ừ nói như vậy thì tự ti mặc cảm cũng là ngã mạn vì sao vì đó là là mình có cái so sánh mình thấy mình so sánh bằng cái tâm trạng bằng cái vị thế của người thua kém thì khi mình sống bằng cái mặc cảm tự ti thì đó cũng là một thứ ngã mạn gọi là gọi là so mà so thua còn cái tự cao tự đại đó cái đó gọi là so hơn tức là không ai bằng tôi hết còn so bằng là gì so bằng là các trạng các, các tình trạng trạng thái là yên lòng thỏa mãn quá sớm về mình thì đó gọi là so bằng có nghĩa là sao nghĩa là ta sao tôi vậy tôi mới ngán ngay đó ta tới đâu tôi tới đó ừ, cái tâm trạng người ta tới đâu tôi tới đó đó thì cái tâm trạng nó gọi là so bằng là vậy đó tôi chỉ vậy tôi chỉ giải thích một khía cạnh cho nghe thôi chứ so bằng là vậy đó so bằng như này Ê, nó cũng cỡ tôi chứ làm sao hơn tôi được nó giỏi cỡ tôi nó đẹp cỡ tôi nó giàu cỡ tôi ô cái ghế cái chức vụ nó cũng cỡ tôi thôi chứ còn gì đâu cái giường gì đó là so bằng còn mà so hơn là có ai bằng tôi đâu à, đó gọi là so hơn còn mà, mà, mà so thua là tự ti mặc cảm ừ, tự ti mặc cảm thì nó gọi là so thua thì một cái vị thánh a la hán thì không có còn cái tâm trạng đó cái tâm đại mà so so sánh mình với người điều đó hoàn có hai chuyện mà chúng ta phải phải phải phải hiểu rõ ở đây khi nói về cả mạng thứ nhất vị tu đà quần không còn thân kiến không còn chấp đây là tôi đây là của tôi nhưng trong những phút giây thất niệm thì nó vị nó vẫn thấy rằng vị nó vẫn còn có một chút so đo là mình phước nhiều hơn người kia người kia trí nhiều hơn mình ví dụ như vậy lên tới tư đại hàm thì cái cái sự so sánh nó ít đi một tí nhưng mà nói thêm cái việc tôi đầu quần của bị tư đại hàm mình nói là ta còn ngã mạng cái thật ra là một tí tí ví dụ như ta ngồi ta nói chuyện với mình người ta biết rõ rằng ờ, ta cũng có một chút so sánh là mình thua người ta còn mình hơn ta có một chút nhưng cái lại nói chung là trong có so sánh và còn thấy trong nó có chút gì quan trọng thì được gọi là ngã mạng chắc phải ghi một câu này nha ngã mạng là so sánh và thấy trong đó có cái chút gì đó quan trọng còn lên tới vị a la hán thì sao vì nó không còn so sánh cái kiểu mà thấy quan trọng nữa mặc dù các ngài biết rất rõ cái người này nè trí nhiều người này cái người này nè tâm từ bi nhiều người này người này nè thiện định nhiều người này nè biết nhưng mà cái biết một cách thanh thản và không hề nặng lòng không thấy nó là quan trọng lúc bây giờ nó không phải là sự so sánh nữa. nhớ tôi ví dụ rất là nhiều lần mình thấy con của mình so với con của bà hàng xóm thì cái đó gọi là so sánh mà có cái đắng để đính kèm với ngã mẹ nhưng nếu mình nhìn mình thấy hai đứa bé xa lạ nó ngồi cạnh nhau thì mình cũng có khả năng phân biệt được hai đứa nó có điểm khác được giống như chứ nhưng mà cái phân biệt đó nó nhẹ lắm nó nhẹ hơn là mình so sánh con mình với người khác tôi ví dụ trong rừng rừng có hiểu không ta trong rừng có hiểu cái này không tức là các phàm phu và các bậc thánh thấp á, thì các ngài có so sánh và có còn thấy một chút quan trọng ở trong cái sự so sánh đó nghe kịp không nhưng mà các vị a la hán thì khác các vị a la hán các ngài thấy không có gì quan trọng hết là các ngài biết tôi ví dụ cho các vị nghe thế này thí dụ như là mình thấy hai chiếc lá mình thấy cái lá này nó to lá kia mình thấy cái lá này là nó khô lá kia thì nó cũng rụng rồi mà nó, nó còn hơi tươi một chút thì cái sự so sánh đó nó rất là nhẹ nhàng cái lòng mình rất là nhẹ nhàng thì mình mình ngồi mình thấy có hai chiếc lá trước mặt mà mình mình biết rõ ở ờ, cái lá này nó khô lá này rồi cái lá này nó to lá này vậy thôi cái lòng mình nó không có một cái gì mà nặng nề trong đó nhưng mà khi mà mình so sánh mà có một chút nặng lòng so sánh để mà có thích và ghét trong đó thì cái so sánh đó đó mới gọi là ngã mạn các nhớ nha cái nó quan trọng lắm mới gọi là ngã mạn còn cái so sánh mà coi như là là là là, là, là, là sự thật đó ra sao thì biết như vậy thì cái đó cái đó mình thích trong ngôn từ mình thích thì mình gọi là so sánh chứ thật ra thì là lại hán không có cái so sánh mà vì nó chỉ biết thôi biết cái này hơn cái này xong biết cái lá này nó bự hơn lá này chuyện gì trong mắt của ngài cũng chỉ là hai chiếc lá thôi à, lá này lá màu xanh lá kia lá màu vàng lá này lá khô lá kia lá ướt lá úa nhớ cái đó nhớ nhớ nha nghe mẹ nghe mẹ là vậy đó còn sống ở trong cái sự sao đó thì gọi là còn sống trong ngã mạng nha và ngã mạng thì nó có nhiều nhiều cái này có dịp mà tôi nói chuyện mà con về cái ngã mạng này tôi nghĩ rằng một ngày chưa có cao siêu lắm cái cái chữ ngã mạng mà nó hay tôi không có tưởng tượng nổi tôi chỉ hé hé thì các vị biết trong rừng mình thế là cũng có người nghĩ rằng tôi đã quá lời khi tôi nói chỉ riêng chữ ngã mạng đã nói một ngày thì thế là trong rừng cũng có người ngạc nhiên không biết ông nói gì có quá ông ta là cái gì mà ghê vậy ta tôi hé ra biết tại sao mà nói nhiều vậy các vị nghe thì kỹ này người sống khiêm tốn biết tôn trọng người khác đời đời sinh ra ngồi trên đầu của thiên hạ nhớ cái này nha người khiêm tốn khiêm tốn thật lòng chứ không phải là khiêm tốn giả vờ nha khiêm tốn thật lòng đó thấy ai cũng hay ai cũng tốt ờ, ờ, quý trọng cái hay cái tốt cái khả kính người ta nhìn người ta từ những góc độ tích cực ờ, cái người có lòng như vậy đó là khiêm tốn trước thiệt thì cái người có cái lòng khiêm tốn như vậy đó đời đời sinh ra là lúc nào cũng ông hoàng mà chúa ngồi đầu cả đó là một chuyện tuy nhiên khi mà đã ngồi ở cái ngai cao chót đó chỉ cần sơ sẩy một chút thôi không có một cái cư xử bất xứng thiếu tôn trọng với cái kẻ dưới mình đó, là mình đang gieo cái duyên để đời sau mình xuống thấp hơn thiên hạ các bạn nghe kịp kịp không mình siêng học hỏi thì đời sau sanh ra mình có trí huệ mình siêng bố thí mình sống bằng cái lòng hào sản thì đời sau sanh ra mình mình giàu sang thoải mái vật chất mình ờ, có cái tâm phục vụ có cái lòng thương người đời sau sinh ra có nhan sắc có sức khỏe à, mình có lòng tùy hỷ với người khác thì đời sau sinh ra nhiều quyến thuộc nhiều quyền lực Đấy. tuy nhiên cái nhân lành nó cho quả là lành là mới có một step một bước một nhưng cái bước hai mới ghê khi mà mình được hưởng quả lành nó mình hưởng bằng cái tâm trạng như thế nào đó nó là ra như vậy nữa nha rồi cái lòng tự ti cái đó là tự tự tôn tự đại nó đi ra từ đó là thứ hai là lòng tự ti rồi tự ti là sao là vì trong tiền kiếp mình đã tạo mình tạo phước ít quá từ cái chỗ tạo phước ít cho nên đời đời sinh ra nó mình bị vấn đề về nhan sắc về trí tuệ về ờ, vật chất về quyền lực về tình cảm nói chung mình bị thiếu tụm lực hết và do nhiều đời sinh ra cái bị thiếu thiếu rồi bị cuộc đời nó chèn ép nó lấn nước nó quen rồi nó đâm ra nó có mang một cái thứ mà tôi gọi là tâm thức nô lệ rồi yeah dạ, có có cái tâm thức nô lệ mà nó độc, tôi nói nó độc hơn dịch sim cái việc cái việc không tâm thức nô lệ nó độc lắm nhẹ đó là mình chỉ mặc cảm tự ti thôi đó gọi là tâm thức nô lệ lúc nào mình cũng khép nép mình không nấm mình sợ là lắm liếc lắm lét lét mình sợ lúc nào thấy người ta trên mình thôi nịnh được thì nịnh sợ được thì sợ đó là tại sao trong tâm thức nô lệ nhưng mà tâm thức nô lệ nó còn có một cái loại một cái dạng nữa kinh khủng lắm đó là nguyên thủy những cái con cá con những con cá mà hôm nay mình nuôi trong cái bể bể bể bể cái bể, bể kiến trong cái bồn kính ấy, nguyên thủy không có con nào mà nuôi trong nhà hết đều ở mày ngoài rừng rậm sông suối hết rồi có ai đó họ mới tiện tay hỏi vết cái về họ nuôi họ nuôi rồi từ từ cái văn hóa mà cái cảnh đó, nó được hình thành và bắt đầu từ nước nào mình không biết mà mình chỉ biết rằng cái văn hóa chơi cá cảnh là nó đã tầm lum lên thế giới rồi bây giờ mình thấy nhật này tàu này thái này việt này sinh này Đó, mã lai này Đấy. Bích đích từ chỗ tôi đang giảng mà tụ xuống đến đây bên kia chỉ có 10 phút là nguyên một cái uh, tiệm nó bán cái cảnh mà tôi cũng chẳng biết ma nào nó mua tôi không có biết nhưng mà trên mảnh đất nước Đức mà cách tôi có 10 10 15 phút là cũng nguyên một tiệm cái cảnh nó lớn to đùng bữa tôi đi bác sĩ tôi đi nghe tôi thấy à, bài tôi hết hồn tôi trời trời bình xứ này cũng có, có cảnh hả ta ừ, rồi dạ, do phước xưa đời này sinh ra được này được nọ rồi sanh tâm kiêu ngạo so bằng so hơn do thiếu phước cho nên thường xuyên bị người khác đè đầu lên bóp cổ cho nên sẽ bị lòi ra cái, cái tánh gọi là tự ti mặc cảm đấy Để trong tự ti mặc cảm nó có hai loại gọi là tâm thức nô lệ bậc một tâm thức nô lệ ở vi mô và tâm thức nô lệ vĩ mô vi mô là mà cảm giữa cá nhân với cá nhân thôi à, tôi biết tôi thua anh tôi biết anh ngon hơn tôi nhưng mà cái cái cấp mà vĩ mô là nó là nó của cả một dân tộc tức là sau qua nhiều một thời gian quá dài sống trong một cái đất nước trong một cái chế độ trong một cái thể chế mà mình không có được thoải mái đó, lâu ngày đó sợ hãi nịnh bợ và lừa dối một thời gian dài mình sống như vậy đó mình sẽ sống bằng tâm thức nô lệ có nghĩa là mình luôn luôn cảm giác là suy nghĩ cái gì mà nó nó không suy nghĩ theo cái lề lề lề trái đó, suy nghĩ mà không có theo đường lối chính ừ. thống đó, là mình bị mình sẽ là một tội đồ mình sẽ là một thành phần là bị gạt qua lề xã hội bla bla bla bla bla, bla. lâu ngày mình mình có mặt trong một cái đoàn thể tôn giáo hay là một cái đất nước trong một cái bối cảnh chính trị tôi nói chung đừng nói tôi đang phản động không phải tôi đang nói chung chính trị văn hóa tôn giáo bla bla bla bla, bla mà khi mình mình sống trong đó quá lâu không quá lâu và mình không có được cái khả năng tư duy độc lập Đấy. thì từ đó nó cũng hình thành ở mình một cái thứ tâm thức gọi là tâm thức nô lệ cười lắm ừ. tức là luôn luôn á, lấp, cứ lấp ló lấp ló không dám phản biện không dám có một cái nhìn độc lập không dám lúc nào cũng nhút nhát nhút nhát không dám nói hết á các vị biết bên hồi giáo mình nói cái những cái xứ hồi giáo cực đoan nói mà lén phét mà nó đè ra nó giết này hồi giáo gọi là cơ đốc mà cái thời trung cổ cái thời mà toán dị giáo đó, cái thời tập tự chinh đấy cái thời đó chỉ cần nó, nó, nó xui mà nó gặp trong nhà mình mà có con quạ chết là mình mệt rồi không và đó tính là nó thấy cái quả chết đó, là là nó thấy một hai món đồ là nó nói mình phù thủy mà phù thủy là là coi như là dị giáo mà dị giáo là coi như chết nó đè ra là nó giết mà nó giết những cái độc lắm thì biết không nó làm cái hòm cái quan tài đó nó là cái quan tài mà ở, dưới cái đáy quan tài là nó có mấy cái cái trong mấy cái, cái mũi trong nó chĩa lên rồi trên cái nắp quan tài mà trong cái lòng nắp nó cũng có mấy cái mũi cái mấy cái mũi trong nó chĩa ra thì khi mà nó nó xử mấy cái mấy cái tội nhân mà dị giáo nó xử một cách là nó kia mà nó luyện trong quan tài đó thì khi nó luyện như vậy đó là coi như nguyên cái mình mình bị bị trong nó ghim mớ rồi mẹ nào hơi là chết ngay tại chỗ lũng phổi lũng ừ, chỗ hiểm ấy, thì đi liền thì, thì, coi như hơn còn nhiều em xui thảy vô vậy nó chọt còn mấy cái chỗ không có hiểm ấy. cho nên cái thời gian mà thưởng thức cơn đau coi như rất nổi trọn vẹn Đấy. rồi bắt đó là tập 1 tập 2 nó mới lấy cái nắp mà bên trong cái nắp hòm mà bên trong có mấy cái mũi trong nó mới đậy lại thì lúc đó mới là mới là phim lúc đó nó game over nghe là ở dưới nó chọt lên mà ở trên nó mới chọt xuống đấy nó mới chọn xuống thì coi những lúc mà nhỏ mới chịu thăng thiên để nó ác thì, thì khi mà cái người họ sống trong một cái bầu không khí mà coi như là đè nén áp bức không rình rập theo dõi nghi kỵ trong một thời gian dài như vậy thì tự động những người sống trong cái cái bối cảnh lâu ngày họ hình thành một thứ tâm lý mà mình gọi là tâm thức nô lệ đọc đời đời, đời sinh ra lúc nào cũng nhút nhát sợ hãi hết thì đó gọi là sao thua cho nên đó là mình sống làm sao mình để à, làm phước để đời đời sinh ra mình làm phước để mà mình có điều kiện tu học đi tới con đường giải thoát chứ không phải làm phước để đời đời để sinh ra ngồi trên đầu người ta rồi từ đó hình thành ra cái thứ cái thứ ngã mạng so bằng so hơn và đồng thời làm phước để đời đời sinh ra nó đừng có bị mắc vào cái cái thứ gọi là tâm thức nô lệ nó độc lắm bởi vì tôi mới nói tất cả nghiệp thiện ác tất cả thích và ghét của chúng ta thiện ác thích ghét nó đều hình thành từ ba cái nhân tố một là tiền nghiệp bây giờ bà con từ từ nghe hoài mới thấm tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống chỉ riêng cái khoản tiền nghiệp làm thế đã mệt rồi chính vì cái thiện nghiệp nó mới đẩy anh đi về một cái phương trời nào đó tại sao anh đi về đất nước này mà anh không đi về đất nước kia tại sao anh phải đi anh phải có mặt trong cái đoàn thể A mà không phải có mặt trong đoàn thể B tại sao anh lại có mặt ở một nơi chốn mà anh không có cái quyền phản biện anh không có quyền tư duy độc lập anh không có quyền đi lệ trái anh không có một ừ, cái khả năng suy tư như là một con người mà anh phải sống bằng cái tâm thức nô lệ tâm thức bày đàn là sao Đấy, lớn chuyện lắm nha cho nên riêng cái khoản mà ngã mạng đó nó lớn chuyện lắm nó một ngày chưa hết cho quý vị rồi tiếp theo đó là mình nói về cái gọi là ờ, hữu ái cái này nó sâu tợ bể sâu tợ bể sâu như biển vậy đó hữu ái là sao có nghĩa là cái người mà không có biết đạo gì hết thì cái tiền nghiệp thiện ác nó đẩy họ về cái cảnh giới nào là họ chết chí chết đẹp ở trong đó thí dụ mình là con sâu thì mình chỉ mê ăn lá nâu thôi mình là con cú uh, con mèo thì mình chỉ khoái ăn chuột thôi mình là rắn thì mình thấy ếch ếch nhái thôi thí dụ như vậy rồi mình là cái giống dân nào thì mình có những cái thứ ăn thứ mặc kiến trúc nghệ thuật của cái dân tộc đó của cái đất nước xứ sở đó này mình thích này rồi từ đó, đó là mình có hình thành một cái thứ tâm thức gọi là hữu ái có nghĩa là muốn tiếp tục tồn tại dầu thứ gì dầu là cái điều kiện cái cái, cái, cái, cái, cái môi trường tồn tại của mình ấy, trong mắt người khác nó dễ sợ nó đáng chán đáng gớm đáng sợ dữ lắm luôn nhưng mà đối với mình á, do cái tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý của mình để mình nó xâm ra đâu là mình mê đó tôi nói bịch tẹt luôn thí dụ như là là mình thấy mình ờ, bây giờ mình mình coi là mấy cái youtube nó quay cảnh được của đời sống của miền miền tây nam bộ và vùng sâu vùng xa đó không biết ánh đèn điện là gì hết bây giờ thì chắc lẽ khá rồi chứ thời xưa thời xưa không biết đèn điện là gì hết và có nhiều khi hai vợ chồng nó chỉ có một cái quần lầm lặn để đi mặc đi đâu đó nhà quê kêu là đi sớm đi sớm nghĩa là đi công việc đó kêu là đi sớm ừ. công việc mà cái chữ đi sớm nó hình thành từ một cái kiểu là ngày xưa nó từ nơi này qua nơi khác không có điều kiện phương tiện để di chuyển cho nên muốn đi đâu dỗ quải cưới hỏi tiệc tùng hôn quan tan tế gì đi nữa lên đình, đình lên đình lên quan tất cả đều phải đi từ sớm chứ không phải như bây giờ bây giờ chiều nay tôi có cái ti à, lúc à, uh, 6 giờ ở một cái chỗ cách tôi à, ba chục cây số 6 giờ chiều một cách ba chục cây số ok 4 giờ tôi đi cũng được mà đời xưa không có đời xưa muốn đi đâu á, là coi như là phải phải là đi sớm hết ừ, sớm hết ừ. thì từ cái chỗ đời sống mà nó khó khăn như vậy đó sinh ra một bầy con bốn bề là đầu sình lầy nước động rồi mò cua bắt ốc nuôi nhau rồi vợ chồng ở đâu ra là ta chăn trâu chung á à, rồi cái gia đình thấy hai đứa nó cũng mánh tay mánh chân rồi thôi có bữa rồi nó mua xị rượu với nước mấy khô hai mấy trái cóc rồi ổi rồi mời hai bên người lớn nó nói chuyện rồi thôi gã gã giữa đồng vậy đó rồi cứ thế mà cứ tì tì tì tì nó đẻ năm một có khi ba đứa tám đứa tì rồi lớn lên là thế hệ ông nội bà nội cũng mò cua bắt ốc rồi thế hệ ba má mình cũng một mật ốc mò cua rồi tới thế hệ mình cũng mò cua bắt ốc rồi đẻ ra bầy con cũng bắt ốc mò cua mà nó cứ truyền đi như vậy mà các vị có biết không mình lấy cái góc nhìn của một người hải ngoại của góc nhìn của một người dân thành phố mình sợ lắm mình sợ cái cảnh là chiều chiều ngồi đốt cái đèn dầu mà phải chung vô mùng ngồi ăn cơm mũi nó bay vô ve yeah, sáu thổi mình đĩa lên tự bánh canh trên bài tập âm mà mỹ xong rồi xấu lội cái kiểu đó rồi nó mới hình thành những cái, cái má ơi đừng gã cũng xa chim kêu dựng hữu biệt nhà má đâu ngó lên sở thượng thêm buồn trong cội rễ mà nhặt đường xa xôi rồi đó mấy cái câu mà đứt ruột đó đó là nó từ cái bối cảnh mà nó não lòng kia nó ra ấy vậy mà biết bao nhiêu thế hệ đã sinh ra lớn lên rồi nằm xuống trong những cái vùng đất đó vẫn mê như mê mệt rồi thì sao cái đời sống của những người ừ, tiểu thương trên phố xá ờ, rồi đời sống của những na công hầu bá tử nam công tước hầu tước bá tước nam tước rồi đời sống của ông hoàng bà chúa đời sống của những người có du thuyền có chuyên cơ dạ, có siêu xe gì tùm lum đời sống của những người mà chỉ có rượu ngon và mỹ nữ đời sống của những người mà có mấy chục cái tài sản bất động có mấy chục cái cơ bất động sản ở khắp nơi dạ, toàn là những mảnh đất vàng ví dụ như vậy rồi thì sao <clears throat> nói chung cái khuynh hướng của chúng sinh nó có từ cái chữ sắc tá chữ sắc tá nó nhiều nghĩa lắm chữ sắc tá là chữ xác cộng với tá có nghĩa là mỗi người tự có một cái cuộc đời riêng có một cái bản chất riêng có một cái thân phận riêng thì gọi là sắc tá xác cộng với tá nhưng mà chữ sắc tá nó còn có một nghĩa rất là triết học nó rất là phật giáo sắc tá nó tự căn sắc có nghĩa là dính có nghĩa là đụng đâu dính đó đụng đâu dính đó thì gọi là chúng sinh à, đụng đâu dính đó thí dụ như bây giờ mình thấy như bây giờ cái cái, cái keo đi à, cái keo keo dán sắt dán tường keo hiệu con voi con bò gì đó mình mình đụng đâu nó dính đó nhưng mà nó khô rồi nó dính nữa à, hoặc là mình nói con trâu con thích ăn cỏ con cọp ăn thịt nhưng mà nó no rồi thì nó không có nhưng mà riêng con người cái ví dụ như, như cái chữ dính ở trong cái, cái, cái ở đây nó nghĩa là sáu trần ấy sáu trần á khi mà mình no mình không muốn thích cái đó nữa à, mình không muốn ăn thì bắt đầu mình chuyển qua mình muốn nhìn mình chuyển qua mình muốn nghe đó nói chung là nó gọi là chúng sinh phàm phu à. là đụng đâu dính đó đụng đâu dính đó thì cái dính đó được gọi là hữu ái đó quý vị Đấy. và tôi nhắc lại lần nữa tại sao có hạnh phúc tại sao có đau khổ lý do rất là đơn giản nó rất là toán vô cùng toán học ở đây ở đây không nghề có tôn giáo ở đây không nghề có triết học ở đây không nghề có văn chương xã hội lịch sử khảo cổ không hề có đây hoàn toàn là toán toán là sao các vị nghe này ở đâu có hạnh phúc hạnh phúc là có được cái mình thích và đau khổ là phải chịu cái mình ghét đó, chưa có mùi toán lắm bây giờ bắt đầu vô sâu nè nó rất đơn giản là một cái chuỗi công thức thôi chúng mình nó chuỗi công thức thôi trên đời này có hạnh phúc và đau khổ hạnh phúc là gì hạnh phúc là có được cái mình thích và đau khổ là phải gánh chịu cái mình ghét mà ở đâu nó ra cái thích thì tôi đã nói rồi do ba cái điều kiện tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống do ba cái này nó mới dẫn đến cái chuyện anh thích cái này anh ghét cái kia và cái thích của anh á, maybe không giống cái thích của tôi cái ghét của anh cũng không giống cái ghét của tôi nhớ nha nhớ cho nên tụi mình mang tiếng là anh em ruột một cha một mẹ ở chung một nhà ăn chung mâm ngủ chung chiếu à. nhưng mà đó, cái thích của anh không giống cái thích của tôi cái ghét của anh không giống ghét của tôi từ đó cái hạnh phúc của anh nó không giống hạnh phúc của tôi đây nên vấn đề cái ta bởi vì hạnh phúc nó là đến từ cái thích mà cái đau khổ đến từ cái ghét đúng không mà cái thích cái ghét của mình nó lại khác nhau là vì sao là vì cái tiền nghiệp của tụi mình nó không giống nhau cái tiền nghiệp cái nghiệp thì ghét này trước không giống nhau thứ hai là khuynh hướng tâm lý của tụi mình không giống nhau và thứ ba là môi trường sống hồi nhỏ trong vòng tay mẹ đúng anh em ruột ở trong một môi trường trong một vòng tay bố mẹ trung cũng một mái nhà cũng một xóm làng đó đúng nhưng mà khi lớn lên đi vào đời đó thì mỗi đứa đi về một phương trôi dạt khác nhau lấy vợ lấy chồng ở hai nơi khác nhau công ăn việc làm rồi kiến thức chuyên môn không giống nhau đấy rồi hoàn cảnh điều kiện sống của nhau rồi những cái người mà thằng âm nó thân cận gần gũi nó khác với những người mà thằng em thân cận gần gũi thế là từ những dị việc ấy nó mới đẩy cái thích và ghét của hai anh em càng lúc càng xa dần xa dần nhau và vì cái thích ghét không giống nhau cho nên cái hại cái hạnh phúc và đau khổ của hai đứa cũng không giống nhau các vị nghe kịp chưa mà vì không hiểu được cái chỗ này cho nên người ta thấy rằng cứ ăn rồi là chóng mong tìm cách thỏa mãn cái thích của mình nghĩ rằng cái thích đó là một cái hằng số bất biến hiện tại cái thích đó là do tiền nghiệp của mình thí dụ như tôi nói rồi mình thích ăn nước mắm là tại vì mình là cái đám dân đông nam á à, mình là nằm trong cái nhóm ăn nước mắm chứ theo tôi biết người ấn độ là không biết ăn nước mắm mà âu mỹ là không biết ăn nước mắm rồi mà mình nhiễu một giọt lên lên người của họ là họ nhảy lên tới nóc mà đôi khi cái người mình mà ăn mà không có nước mắm là mình chịu không nổi có người ăn cơm mà không có một miếng ớt họ chịu không nổi tôi còn biết có những nữ phật tử bình nhĩ sang trọng bằng trời cái đồng hồ họ đeo mắt hơn tôi nữa mà có ai ngờ được mình có ăn cơm chung với họ mình mới biết ở đi đâu đi nữa trong giỏ họ phải lặn mấy trái ớt mà ớt chỉ thiên ớt chỉ thiên ở mà cái loại mà nó chĩa lên trời nó cay lên tới ốc ngộ lắm cái thích của mỗi người nó không giống nhau ok tôi cũng thích ăn ớt mà từ lúc tôi bị cô tử tôi né ăn cay ớt là ăn nhẹ thôi nhưng mà không có thì cũng không sao chứ tôi không có đến nỗi mà phải lạnh lưng như họ nhớ nha cho nên là cái tôi đang giảng là hữu ái mà các vị trong râm nhiều cái người mà u mê tưởng mà tôi lạc đề phải tôi phải giảng cái hạnh phúc và đau khổ trước cái đã nha vì không biết hạnh phúc và đau khổ mà một cách mà phải nói là toán học như vậy nó lạnh lùng nó khô khan nó ghi lý như vậy Đấy. cho nên mình không biết cái đó không biết về cái bản chất của nó nó vốn dĩ là nó, nó rù bu như vậy cho nên mình mới, mới, mới cô nó lớn chuyện mà chính vì mình thấy cái hạnh phúc nó lớn chuyện cho nên có được nó đó mình không thấy hạnh phúc ghê lắm mình mừng lắm mà chính vì mình mình đặt vấn đề mình thấy cái đau khổ nó lớn chuyện nên mình né được nó mình thấy đã lắm phải không đấy lạ lắm có được cái mình thích là lớn chuyện lắm mà né được cái mình ghét là lớn chuyện lắm chính vì mình thấy những cái đó nó lớn chuyện cho nên mình mới nảy sinh một thứ tâm thức Đấy, gọi là tâm thức gì tâm thức bám chắc có nghĩa là ở cảnh giới nào thì nó nó, nó giống như khỉ ở nhánh nào thì nắm chặt cái nhánh đó đó là khuynh hướng tâm lý đương nhiên tự nhiên cố nhiên và mặc nhiên của bạn tôi nói có nhanh lắm không quý vị có có nghe kịp không tôi nói có nhanh lắm không ok ừ. à, cái hữu ái là vậy đó có nghĩa là tùy vào cái cái cái cái phước duyên cái trình độ tâm linh tâm lý của mỗi người nha mà chúng ta sinh ra trong cái điều kiện môi trường nào trong cái điều kiện nào môi trường nào và do cái tập khí sinh tử cho nên do tiền nghiệp chúng ta có mặt ở đâu nhưng mà do cái hữu ái này nè chúng ta ở đâu chúng ta bám chặt ở nó như là đĩa như là đĩa mà mà, mà đeo thịt hoặc là như khỉ mà nó nó nó nó nó nó nó nó nó nó nó nắm cái nhánh cây không có không có rời nhớ nha thì cái đó là hữu ái hữu ái là cái lòng thiết tha mong mỏi ước muốn tiếp tục hiện hữu tồn tại nơi này nơi khác mà tiếng Bali gọi là tatra tatra finandini ở ni trong ờ, ờ, kinh chỉ pháp lưng bà con mở chữ này ra ha và con và ờ, con con con và ờ, con ờ, mà, mà vô ở trong trong trong trong trong trong kinh phụng chuyển pháp luân bản Pali nó có cái câu này gọi là tatra tatra finandini dạ, afinandini có nghĩa là thích thú ừ. mà tatra tatra có nghĩa là chỗ này chỗ kia hi and there chỗ này chỗ kia tatra ừ. tatra finandini có nghĩa là thích thú có mặt hiện hữu chỗ này chỗ kia người thì à, em làm thân heo thì trong lúc mà làm heo thì họ rất là thích cái cảnh mà được đứng trong chuồng rồi chủ bưng nguyên một cái cái máng cám hay là cái máng rau sống rồi máng cơm thừa cá cặn nó đem ra nó mừng dữ lắm họ làm heo rồi nó chỉ hạnh phúc con heo là được ăn thôi à, được hạnh phúc con chó là sao là nó được chủ là cho ăn khi đói rồi ôm ấp thì lạnh rồi nịnh nịu cưng chiều đó đối với nó là số 1 rồi cao chút xíu nữa là những người đàn bà có nhan sắc có được, được một tấm chồng như ý rồi đàn ông là có được một cái quyền lực ờ, có được một tình yêu như mơ rồi xa nữa là các cái vị phạm thiên đắc sơ nhị tam tứ thiền à, rồi, rồi, mấy chục đại kiếp ngồi điêm diêm điêm diêm đó mát lạnh thơm phức không có biết chuyện đời là gì không biết sanh lão bệnh tử là gì không có biết chiến tranh can qua yeah, dạ, rồi thiên tai nhân quả là gì cái ngồi liêm diêm liêm diêm vậy đó yêu yêu yêu cái ngồi và đã đã bắt mát cho ngồi ngồi thiền đó. đó thì tùy vào cái phước duyên tùy vào cái trình độ tâm linh tâm lý của mỗi người mà chúng ta có một cái phương trời để đi về và hãy có mặt ở đâu từ cái ống cống cho đến hầm cầu cho đến cõi phạm thiên cao nhất hãy mình lọt vô chỗ nào là mình nắm chặt cái chỗ đó thì cái nắm chặt ấy được gọi là hữu ái cái bị nghe kịp không mà người biết đạo thì mình sợ thấy bà nội mình biết rằng bây giờ có sanh về trời <coughs> mà nếu tiếp tục là phàm phu thì ở cái cõi mà nó cao cỡ nào nó, nó sống lâu cỡ nào đi nữa thì đến lúc mà nó mãn thọ rồi thì nó rớt cả xuống tới chỗ thấp nhất đó là cái lực nha nó giống như cái người leo cây vậy đấy cái học sinh tử y như cái cội cây vậy. <coughs> muốn lên cái mấy cái nhánh cao muốn lên trên ngọn đó thì hơi cực leo trèo là mệt lắm nhưng chỉ cần mình bị đuối thôi đuối tay mà mà mình, mình buông một cái khác là nó xuống tới góc <coughs> nhớ đó rất, là quan trọng chị lỗi cho nên đó là thử ái là vậy đó vì ai na hàm tuy không còn dục ái không còn đam mê trong năm cái cái trần cảnh vật chất nhưng mà vị này cũng còn cưng tít chi còn thấy thích hết ở trong cái cõi phạm thiên thế hạnh họ à, tích đừng có nghe nói nó tích tưởng mình tưởng mình tưởng phạm thiên giống mấy ông đạo sĩ đắc thiện phải nếu ông đạo sĩ đắc thiện nghe là cái thích của ổng trong các cái cõi phạm thiên ấy, là cái niềm tin yêu rất mực coi đó là cứu cánh là trốn về là ước mơ là cái điều tâm đắc còn riêng cái vị Anaham cái vị biết rất rõ đây là vô cả vô thường cái gì cũng vô thường vô ngã biết hết nhưng mà bây giờ đó thì ngồi thiền nó mát lạnh tâm nó thanh thản thì cũng thấy nó hay hay họ nó còn dưới cái chỗ thấy nó hay hay đó. thì đã được có ví dụ các ngày vị tu đầu quần ấy, vị tu đầu quần vị tu đại hàm anh hàm mà những khi có phiền não mà thích này thích cái kia thì cái tâm trạng giống giống như cái người mà ở trong bệnh viện phòng ngọc thạch vậy đó thì cũng gió mát thì gió mát cũng biết gió mát chứ không lẽ họ là cái gì mà họ không biết à, người, người bệnh nhân trong phòng công tạch đó, do má họ biết chứ rồi một cái đêm trăng nào đó khi mà cả bệnh viện chìm sâu giấc ngủ thì cánh trăng khuya nó mới len lỏi này chiếu xuyên qua cái cửa sổ nó rải lên trên phòng mình nó một cái vũng trăng vàng đấy thì xa xa giữa đêm thì có tiếng cầu xe rồi những cái phòng kế bên có một vài tiếng hô sù sụ tiếng khạc đàm của mấy cái người bệnh nhân ví dụ như vậy thì nó ghê thiệt nhưng mà bây giờ là có một, một cái mảnh trăng vàng nó len vào cửa sổ nó chiếu lên lên giường ngủ của mình nó rộ lên trên một góc phòng của bệnh viện thì mình cũng thấy nó đẹp vậy chứ à, rồi những cái bóng cây những tán lá nó phất phơ nó cái bóng mình nó quơ quơ lên tường thấy cũng thấy hay à, cả gió đêm mát mát vậy đó nó mang thêm mùi hoa xíu hoa lại hoa lý rồi vô đông học thấy cũng thấy hay à, rồi lúc đó nếu mà mình có một cái mình à, được sử dụng phone mình cũng chat cho người thân mà nó ờ, đêm nay có trăng vào phòng mùi hoa trong bệnh viện thơm quá thì người nhà nghe như vậy người nhà phải hiểu ngầm rằng cái mình khen đó là mình khen ở cái cái cường độ tâm lý như thế nào chứ người nhà không thể hiểu được ông này bị bệnh mà ông giống như ông đi resort là sai nha yeah, sai ông khen vậy thôi chứ ông luôn luôn ý thức rất rõ là ông đang là bị lao phổi lũng như cái rổ ông biết rất rõ chung quanh ông là đàm xong bãi nào mới đấy là cả bụm như nè ông biết hết thì vị thánh y chang như vậy nè hữu ái thì còn nó nhưng cái còn của một cái người biết chuyện này còn mình mình cũng có hữu ái nhưng mà mình đam mê trong cát cõi ờ, cái ghê nhất của mình là các bậc thánh khác mình ở chỗ là các ngài chỉ thánh hữu học mình là chỉ thích trong cái cõi cõi lành thôi mà càng lên cao như cõi phận như a la hàm thôi ta chỉ thấy thích trong cái cõi thiền chứ cõi mà dục thiên mà đau lợi dạ ma là họ là họ đã muốn mửa rồi còn phàm phu thì không phàm phu bây giờ các vị nói với tôi là các vị là tiến sĩ là giáo sư đại học các vị là chủ tịch tập đoàn CEO các vị là coi như là chủ nhà hàng chủ tiệm nail các vị là có nhà lầu xe hơi nhưng mà tôi nói các vị biết một cái chuyện mà nó động trời đó là cái khả năng ăn thịt sống và máu tươi của mình vẫn còn đó không nó mất chỉ cần đêm nay tắt thở mà các vị sinh về châu phi một phát vô bụng của một con beo con sư tử nào đó thì vài tháng sau là các vị liếm máu tươi ăn thịt sống là ngon lành rau ráo rau ráo nuốt ực, ực không có gì trở ngại hết nhớ nha nhớ à, hôm nay mình có là ông hoàng bà chúa đi nữa chỉ cần còn là phàm phu thôi thì cái khả năng mà ăn thịt sống uống máu tươi rồi khả năng vẫn còn đó chúng ta có là a thì khả năng mà ăn phân à, liếm à, nước bọt khả năng nó vẫn còn đó cái khả năng mà sống trong hầm hầm cầu trong đống rác trong ống cống những khả năng nó vẫn còn đó khả năng nó nằm ở đâu dạ nó nằm ở trong cái phiền não của mình à, Phật giáo nói chuyện rất là khoa học các cảnh giới đọa là cái gì đó là cái chỗ về tương ứng với đời sống tâm thức của anh nha à, cái chỗ mà thích hợp cho cái tâm sân là cái gì là cái chỗ mà bị lửa cháy cái chỗ mà bực dọc sân hận ờ, tranh đấu không còn ở đó anh thích ăn quá anh thích ngủ quá mà anh không có tạo công đức thì bây giờ anh phải sanh vô cái chỗ mà phải uống dầu sôi lửa bỏng nha anh phải sống trong cái cảnh mà thiếu thốn này đó thí dụ như vậy nói chung là anh sống bằng cái tâm thức như thế nào thì cả cái cảnh giới đó anh về nó hoàn toàn nó tương ứng như vậy à, hiểu như vậy mình mới ớ ở chỗ người gọi là tái sinh ở rốt ráo thì mới không còn hữu ái và cuối cùng là vô minh à, đang bảy thì não được vô minh là cái gì đã nói triệu lần rồi vô minh có nghĩa là không hiểu biết bốn đế nha không biết được đế đầu tiên đó, sự thật đầu tiên đó. sự thật đầu tiên là mình phải thấy mình mới thành thánh được đó là mọi thứ ở đời là khổ cái sự thật thứ hai đó là mình có thích hay ghét cái gì thì đó cũng là thích ghét trong khổ đam mê trong khổ đế chính là tập đế nhớ vậy nè đam mê trong khổ đế chính là tập đế khi không còn tập nữa không còn tập đế thì mới có thể chứng được biết diệt đế là cái gì mà để chứng được diệt đế thì anh phải đi cái con đường đúng để tới được cái diệt đế thì con đường đó chính là và chánh đạo chính là đạo đế nhớ mà không hiểu rốt ráo cái này thì vô minh vẫn còn đó ba cái tầng thấm thấp người ta đã hiểu cái này nhưng mà cái hiểu chưa rốt ráo cho nên là người ta còn còn cái chỗ thích thích à, riêng cái vị mà a la thì người ta hiểu bốn đế rốt ráo nên không còn có một lý do nào để người ta tiền ác thích và ghét nữa không còn không còn nữa vì không còn cái khả năng kéo nghề nó giống như là cái hột thóc mà mình đi luộc rồi vậy đó tức là nhìn nó giống như hột lúa vậy đó nhưng mình đem gieo nó không có lên thì a la hán y như mình cái này cũng ăn uống cũng nói cũng cười cũng đi đứng nằm ngồi rồi cũng nóng cũng lạnh cũng bệnh cũng hoạn cũng mập cũng ốm cũng trắng cũng đen rồi cũng xê dịch thì cũng hoạt động sinh hoạt như mình vậy đó nhưng cái ngày không để lại không để lại cái gọi là cái chủng tử luân hồi sinh tử nữa Đấy. tôi vừa những cái thứ phiền não mà tại sao tôi giảng kỹ như vậy là bởi vì tôi muốn làm một chuyện thôi để cho bà con thấy một cái bài kinh nó ngắn như vậy đó mà tại sao có người nghe xong bèn đắc quả là sao các bạn hiểu không là bởi vì ta phải hiểu sâu như vậy người ta mới đắc hay kịp chưa còn các vị hỏi tôi chứ tại sao mà, mà, mà ta lần đầu tiên gặp Phật mà ta nghe ta hiểu sâu như vậy dạ ta đã học 800 ngàn kiếp rồi nha chứ phải là người ta vô trong mấy cái du thích người nghe vài chục buổi cái người ta được vậy đâu không dám đâu mà đã 800 ngàn kiếp người ta đã tu ừ, là mỗi mòn miệt mài rồi cho nên hôm nay mà khi gặp Phật ra đời đó một bên đó, trò đó thì đã tu quá trời lâu mà phía thầy là cái vị mà coi như nhìn một chúng sinh là ngày thấu suốt cái căn cơ của họ là cái thông tường mọi ngõ ngách để biết người này họ phải nghe cái gì để mà có thể là khai quan điểm nhãn có thể là mở mắt cho họ khai thị cho họ được mà, mà làm sao em biết còn mình bây giờ đó là mình đến bây giờ mà mình vẫn còn ở đây chứ nữa là cái phước báo của mình cái khả năng mình là phước nhiều chứ không có rồi đó do khả năng do phước ít thì nhiều hơn vậy giờ này mới còn lê thê lết hết này mà đã gì cái bậc thầy mà cỡ như đức phật cỡ như ngày sáng lại phất mười liên anh đang ca diếp là bây giờ làm gì còn cho nên đời nay trò không được như xưa mà thầy cũng không được như xưa cho nên mình bây giờ là mình nhiều lắm lắm lắm lắm nhiều lắm là mình chỉ ngồi lại với nhau mình trao đổi giáo lý còn mình ngồi lại với nhau cùng ngồi thiền này và sẵn lại tôi cũng nói luôn là có người phật tử quen biết gửi cho tôi một cái uh, một cái post ở trên dưới ờ, mấy giờ đến đi một cái post ở trên ờ, Facebook á thì người ta chửi cái dòng tiền ta ao không còn cái gì hết nha thì tôi ờ, vì tinh thần trách nhiệm mà cũng vì cái lòng từ bi tôi có nói với người phật tử thế này tôi nói rằng là tạm thời mình không có nên tin ai để mà hùa ai chửi ai đâu ngày bảo từ đó giờ tôi quý người vô cùng mà tôi không biết là những người bên cạnh tôi đó, thì họ có quý ngày như tôi hay không ừ. đó là một chuyện chuyện thứ hai nữa đó, là mình biết về ngày không có nhiều mà mình cũng chỉ nghe ba chớp ba nhán rồi mình phỉ bán tội chết nhưng có cái này thì cũng phải lưu ý cho bà con biết để chân trong chân ngoài à, năm nay đó là ngài đã lớn lắm rồi là ngài sinh năm 1937 thì phải nếu tôi nhớ không lầm đó, thì ngài sinh năm 37 thì phải 37 ừ. mình như 37 ngài bao có gì đó cho nên đó là năm nay ngài là ngài đã yếu dữ lắm rồi mà tôi không biết là mai này mà ngài trăm tuổi thì ai sẽ là người hướng dẫn cái đó cái chuyện nói chuyện của người ta nhưng mà nó cũng đáng để cho tôi tôi quan tâm chứ cho nên là ngay bây giờ ngày còn là mình không tranh thủ mà trao dồi kiến thức không rồi sẵn nó có cái gì mình trả lời mình hỏi ngày rồi đằng này là bị ai nó ru ngủ nó tu không cần học gì hết cứ ngồi là được rồi cứ ngồi mà khi mà mình thiếu vốn liếng hành trang như vậy đó thì mình biết cái gì mà mình tu và càng không biết cái gì để mà hỏi mai này mà thầy trăm tuổi rồi đó thì tôi kỳ rồi mới cái này không có lâu tôi đi xe lên đó tôi nhìn tôi thấy nguyên cái pa ao mà ở Pinolin á nó như một cái thị trấn vậy tôi nhìn thích thì có thích hoan hỷ thì có hoan hỷ nhưng mà tôi có chút chạnh lòng tôi chạnh lòng tôi tự hỏi là nếu mai này mà ngài mà trăm tuổi rồi, thì liệu cái vị kế thừa ngài có đủ cái lực để mà điều hành nguyên một cái cái cái cái cái cái cái, cái thiền viện mà nó to đùng như vậy hay không vì nó có đủ cái đức độ để mà quản chúng hay không rồi lúc đó là tan đàn sẽ nghe rồi banh manh muốn tơi bời ra nó buồn lắm tôi không có cái gan nhìn thấy cái sự đổ vỡ của một công trình cái gì có biết không tôi ngại lắm tôi ngại nhìn thấy một đó hoa héo tôi ngại nhìn thấy một cái gia đình hạnh phúc mà nó nó bị tan nát tôi ngại nhìn thấy một ngôi nhà đẹp mà nó bị nứt tôi ngại nhìn thấy một cái vườn hoa mà bị người ta xả rác tôi ngại nhìn thấy một cái sự đổ vỡ cái vật càng lớn thì cái ngại của tôi nó cũng càng lớn nha ừ cho nên nhớ cái đó nhớ cái chỗ đó là uh, thầy nào đi nữa thì cũng chỉ đưa mình tối đa là tới cửa thôi và còn lại chúng ta phải tự chịu trách nhiệm với mình nhớ nha tự chịu trách nhiệm chứ mình không thể đổ hết cho thầy bởi vì nếu mà mà mình nói rằng thầy tôi dạy làm sao tôi nghe vậy không tôi tin tưởng thầy tôi tôi, là ai tôi sức tôi bao nhiêu mà tôi hoài nghi thầy tôi ví dụ như vậy tôi đã nãy, nãy chị đầu tiên tôi có nói đừng có vội vã chống bán ai nhưng cái câu thứ hai mà tôi đang nói nghĩa là cũng đừng có vội vã mà tôn thờ ai chỉ vì một lý do là tôi tin thầy của tôi thầy tôi nói sao tôi tin vậy nếu mà quý vị nói với tôi là thầy quý vị dạy sao quý vị nghe vậy thì các vị nghe tôi hỏi câu thứ hai nghe các vị có chắc là đời này quý vị chỉ có một thầy không chắc chắn là không chắc chắn là không nhưng mà khi mình đi tầm đạo mà bằng cái tâm thức nô lệ đó cái tâm thức nô lệ nghĩa là chỉ biết là nhắm mắt thờ lại mà không có cái phản biện này à, kế thừa mà không biết phê phán ví dụ như vậy không thì khi mà mình thờ thầy mà thờ cái kiểu như vậy đó thì mình có tự hỏi mình đi mình có chắc là đời này mình không có ờ, là sanh lòng kính tin với vị khác hay không với là mình có chắc là mình không có thầy thứ hai hay không thầy thứ ba thứ năm hay không nếu mà chưa gì hết mà mình nói không đời này vĩnh viễn tôi không tôi là mở cửa không có mở cửa đón thầy khác vào lòng tôi nữa thì bản thân cái thái độ đó đã là một thái độ có vấn đề nha mình chưa làm thánh mình mình cũng chưa biết ông thầy mình dạy mình là ai mình chưa gì hết mình đã phán là không đời này tôi chỉ một thầy thôi à, gái chính viên chỉ có một chồng anh hỡi tôn quyền anh hỡi biết trai ngay thờ chúa gái từ chồng là một hành giả gọi là kiên trinh kiên định thì tôi không có thờ thầy thứ hai mình nổ cho nó banh rác mà cuối cùng là mọi ngộ nhỡ một ngày mà mình tìm thấy một cái vị thầy khác tâm đắc thì mình phải làm sao thì đó giờ mình đâu có khả năng phản biện mình đâu có khả năng độc lập tư duy đúng không rồi cho nên là hồi đó thì mình lỡ ôm quá sâu quá sát ông này rồi bây giờ lâu đó ông thứ hai mình phải làm sao mà hai ông nó mộng nói giống nhau thì nó đỡ hai ông mình nói chổi nhau thì mình làm sao ở ờ, bên nghĩa bên tình à, bên tình bên hiếu mình làm sao à, cho mày chết trong khi đó nếu lâu nay mà mình có phản biện có tư duy độc lập dám có một cái nhìn riêng tư một cái nhìn lệ trái nghe thì hôm nay ờ, cái, cớ sự nó đâu có ra nông nổi gọi là can tràn tan nát như vậy các vị có hiểu không Đấy. cho nên là mình học đạo phải nhớ đó một điều chúng ta không phải là con chuột bạch cho bất cứ ai hết người ta có khải kính bằng trời đi nữa thì mình phải nhớ thế này dầu người ta có nắm trong tay cả một cái vườn một cái vườn rau vườn thuốc thì cái thứ rau thứ thuốc mà nó hợp với mình chỉ là một ít trong đó thôi mình không thể nào vì mình mình mê mình thương mình quý mình kính mình sùng bái mình thần tượng một ai đó rồi mình hái hết bao nhiêu thuốc bao nhiêu rau trong vườn người ta mình trồng về mình uống thì cái đó tôi nghĩ chắc là đó là, là tâm thần rồi nha nên dầu ông thầy nó có giỏi cách mấy thì cái mà ông có thể trao cho mình thì chỉ là một phần nhỏ của ông thôi mà phần nhỏ nó có đủ cho cái đạo nghiệp của mình hay chưa chưa mình cũng phải kiếm thêm bằng những thầy khác bằng những công phu khác bằng những góc nhìn khác bằng những thái độ lập trường quan điểm khác nhớ nha ừ. không có gì nó đau cho bằng xâm ra trên tay không có xiềng với chân không có xích mà lớn lên đi vào đời thì bị tôn giáo văn hóa chính trị nó xiềng cho mình chính trị nó quất cho mình một cặp xiềng ở chân rồi tôn giáo nó chụp cái dòng kim cô lên đầu của mình rồi văn hóa xã hội nó chơi cho mình hai cái còng các vị tưởng tượng nếu mình là mẹ mà mình sinh con ra mà mình hiểu được đó mình có đau mình sinh nó ra nó té nó trầy mình thương đứt ruột còn bây giờ nó lớn lên tự nó đưa cái đầu cho cái đám thì chùa tu sĩ chụp cái dòng kim cô lên rồi bị những quan điểm chính trị nó xiền cái chân rồi, rồi bị những quan điểm xã hội văn hóa nó chơi thêm cái cần nữa thì coi như là một đứa là tài quyền toàn tập mà chỉ vì bốn chữ tâm thức nô lệ mà thôi khác rồi cho nên hôm nay là đúng ra giảng thêm kinh nữa mà bây giờ nó lỡ làng duyên phận quá bây giờ bây giờ nó nó còn có nửa tiếng đồng hồ nữa thôi mà bây giờ là là là là là, là um, giảng thêm kinh nữa đó thì ờ, có đủ hay giờ hay không mà chắc phải chắc thêm kinh nữa chúng ta nó ăn gian giảng thêm kinh nữa đi Ủa thì giảng thêm kinh nữa rồi cái kinh thứ hai đó là kinh đoạn tận cũng vậy thôi cũng là một cái vị tỷ kheo mà trừ bỏ được bảy thứ phiền não này thì chắc chắn không có còn sanh tử nữa và tôi nói một cái điều thiệt là chậm cho bà con nghe nha nó thì chậm thì chậm cho bà con nghe cái này nè mình không có biết giáo lý mình chưa có học đó thì mình thấy công đức phước báo là gươi gớm mình làm được ba mớ làm thế mình hay với lắm rồi mình nhìn về phiền não thì mình cũng có cách nhìn nó cũng hơi lạ lạ à, biết ba mớ ờ, nhưng mà tới hồi mà, mà biết được cái giáo lý mà cho nó căn bản rồi các vị sẽ thấy là phiền não hay là tâm lành tâm lành hay là tâm mát nó chỉ đơn giản là cái thái độ quan sát thái độ nhận thức Ừ. Bởi vì trong cái nhìn của một của cái người mà hiểu được giáo lý, hiểu được Phật pháp Chắc phải ghi được câu này, thiện ác chỉ là hai cách đón nhận ngoại trần Cái câu một ghi vậy đó, chỉ là hai cách đón nhận ngoại trần đón nhận bằng cái kiểu bất thiện thì mai này đời đời sinh ra phải gửi sống trong cái cảnh bất toại chỉ vậy thôi nếu mà mình đón nhận ngoại trần có nghĩa là là trần cảnh đó, đó đón nhận cuộc đời đi nó nó ra dễ hiểu đi đón nhận cuộc đời bằng cái những cái tâm thái tiêu cực thì đời sẽ sinh ra sẽ sống trong những cái hoàn cảnh môi trường tiêu cực nếu mà mình đón nhận thế giới này bằng cái tâm thái tích cực tích cực đây là gì ta là yêu thương bao dung hiểu biết là tỉnh táo là bình tĩnh là công bằng đó. thì đời sẽ sinh ra sẽ sống trong môi trường như ý chỉ vậy thôi đó là công thức rất là gọn dành cho mấy cái người mà coi như là dốt đặc không biết cái gì trơn trời hôm nay là ngày đầu tiên nghe giảng kinh nha thôi thì bây giờ nhớ thế này cái thiện ác chỉ là cái thái độ đón nhận thế giới bây giờ tôi nói cho nghe thế giới này bị cái vị a la hán người mà hiểu rõ mọi thứ là khổ thích cái gì cũng là thích trong khổ đó ừ. vị a la hán không có đam mê trong bất cứ cái gì nhưng mà nhờ không đam mê trong cái gì cho nên ngại không có dính mắt trong bất cứ cái gì nhớ nha nhưng mà nói vậy thì các vị nghe chưa ghê mà nói là cho dễ nhớ vị a la hán không còn đam mê cái gì nhưng vị ấy rất là nhiều tâm từ bi vậy nói vậy có nghĩa là thấy cái đam mê đó nó khác cái tâm từ bi chỗ nào tâm từ bi là gì là thương người ta nhưng mà không biến người ta thành gánh nặng tâm lý cho mình thì đó gọi là tâm từ bi còn mình thương ai mà cái vấn đề của người đó nó quay trở lại nó làm vấn đề của mình thì đó không phải là tâm từ bi mà đó là tâm ai luyến trong trong cái hiểu này không ta Alo, Trung Trung hiểu này không? Vị A-la-hán không có còn đam mê cái gì hết, nhưng mà vị ấy còn có tâm từ bi. Đó. Có nghĩa là vị A-la-hán đối với chúng sinh, đối với người, đối với vật ờ, không có lòng đam mê trong bất cứ cái gì. Nhưng mà không đam mê gì hết, nhưng mà vẫn có lòng đại bi tràn trề. Và tôi cũng muốn bỏ cái chữ vẫn ở đây, cái chữ vẫn này làm giống như nó là một cái vế đối lập vậy đó mà vì không có lòng đam mê cho nên các ngài mới rảnh trí yêu thương tất cả muôn loài vạn vật đó, các ngài nhìn một cái nhìn của một người mẹ nha đó là điều nhất điều thứ hai vị la hán vì không đam mê cái gì cho nên cũng không bất mãn cái gì nhưng mà không bất mãn không có nghĩa là ngài dính chặt mà không bất mãn đây có nghĩa là cái gì ngài cũng thấy chán đó phải ghi tôi chắc tôi ghi tôi có tin cái gì để tôi ghi ba không còn tham ái chỉ có tâm từ bi la hán không có tâm sân giận nản nhưng có lòng nhàm chán mọi sự ừ. la hán luôn sống ít tinh tấn nhưng không phải để đầu tư cái gì à, dấu phẩy là ở đâu không biết à, ừ. dấu luôn <clears throat> chỉ đơn giản là không thể sống tiêu cực chỉ vậy thôi là hán không còn sợ hãi cái gì nhưng sông bạc mạng liều lĩnh đó đây là những cái điểm phải nhớ là hán không trùng bước trước khó khăn nhưng mà không để người ờ, <clears throat> ngoan cố cực đoan đặc biệt đây là những cái phải nhớ đây là đặc biệt à, đặc biệt tức là la hán không có tham ái mà chỉ có tâm từ bi là thế nào trung tâm mới hỏi từ bi là sao thì phải nói là bố mẹ đối với con cái đó, có cả hai thứ có tham ái và có từ bi từ bi lúc đó không còn bị ám ảnh bởi cái, cái, cái vấn đề quyết thống hay là sở hữu nó là con của tôi tôi là má của nó không có một mà cái khoảnh khắc đó rất là hiếm rất là hiếm nha hiếm thường là cha mẹ đối với con cái đa phần 99,9% phần phần trăm lớn là tâm tham ái, ái luyến nhiều nhưng vẫn có tâm từ bi thấy con khổ rồi cũng tội nghiệp vậy đó nhưng mà ngay sau cái tích tắc tội nghiệp đó là nó chuyển qua cái tham ái hoặc bi lụy buồn thì con bị này bị kia mà giúp được vậy đó nó là qua đó nó bậy rồi Chắc ẩn bất nhẫn trước cái khổ người khác đó là tốt nhưng mà nó chuyển sang cái âu lo buồn khổ vì cái khổ của người khác đó là bậy nhớ nha nhớ cái này nha rồi mong cho muôn lời được an lạc được như ý sống thoải mái sống trong nhân lành thì quả lành đó là tâm từ bi rất là tốt nhưng à, mà có cái lòng dính mắt trong cái đối tượng mà mình à, gọi là, là, là yêu thương là sai bởi vì cái tâm từ bi nó khác tham ái chỗ này nè từ bi thứ thiệt là tôi thương được anh thì tôi thương khi cứu anh không được thì tôi vẫn tiếp tục thanh thản cái này rất là khó rất là khó bởi vì quý vị trong room thế nào cũng hỏi khó quá sư ơi tôi nói bởi vì mới, mới tu bởi vì người ta mới mấy chục đại kiếp mấy chục ngàn đại kiếp chứ phải ngày buổi rồi người ta lên tòa sen ta ngồi à cái thứ tòa sen mà bằng xi măng đó quăng ra chút đỉnh tiền là có ngồi ngay còn cái thứ tòa sen mà thứ thiệt á thứ mà thơm ngát và mắt lạnh lấp lánh lung linh đó, là thứ đó đâu phải là dễ ngồi nha ừ. khó cái chỗ đó thương thương thiệt lòng nó thương một cái tình thương gọi là bất vụ lợi không bị kỹ thương lắm giúp tượng giúp liền thấy nó khổ là, là lòng chắc ẩn dữ lắm nhưng không lấy cái nỗi đau của đối tượng đem về làm cái, cái cục lửa tự đốt không có lấy cái nỗi đau của đối tượng về làm cái gánh nặng để mà làm đè cái tim của mình sạc cái đó là sạc nha yeah. Ừ la hán không có gọi là bất mãn bất cứ gì nhưng mà la hán có cái lòng nhàm chán trong mọi sự này la hán không có trùng bước nhưng mà la hán không có ngoan cổ la hán cứng rắn nhưng mà không có phải là người hà khắc la hán mềm mỏng nhưng không phải là người nhu nhược đó là đặc điểm của một người đã hiểu được bốn bốn đế hỏi tại sao họ tốt như vậy dạ thưa cái tốt đó hoàn toàn không có phải là do nỗ lực nào hết mà chỉ vì họ không còn khả năng sống bất thiện nữa thì nó ra cái đó mình gọi đó là cái thiện cái thiện này nó cái này gọi là thiện siêu thế cái thiện này nó không có đem lại cái quả báo sanh tử nhớ nha thì vị thánh mà, mà khi đã là chứng thánh rồi thì cái vị thánh là dễ thương không phải là vì lý do gì cao siêu hết mà tại vì họ không thể dễ ghét bạn thánh thiện là bởi vì vị đó không thể bất thiện chỉ vậy thôi chỉ vậy thôi. của con nhà có giáo dục thì cái chuyện mà họ lễ phép họ tế nhị họ tâm lý nó không phải là do họ cố gắng cái anh mà cái nhờ đó giờ du đảng du côn thất học thiếu văn hóa bây giờ trong bối cảnh đặc biệt rồi đó anh ráng anh gồng mình để có một cư xử cho phải phép à. thì cái đó mình gọi là cố gắng còn cái người mà bản chất hiền lương thông minh trí tuệ lớn lên trong một cái bối cảnh môi trường điều kiện mà hiền lương phục đức thì cái chuyện mà họ lịch sự tế nhị là chuyện đương nhiên mà thậm chí đối với họ cái chuyện mà đưa mặt cho người ta đấm nó dễ hơn là đấm vào mặt người ta yeah cái chuyện mà mà, mà, mà tân mình mà chịu cái tiếng chửi nó dễ hơn là, là, là, là giấu cái mỏ mà chửi người ta nhớ nha đó thì bị a la hán y chang như vậy có nghĩa là đến một lúc mà nó cái ngày không còn cái điều kiện tâm lý để bất thiện nữa nhớ nha là muốn cũng không được nữa. thì hết rồi không có cái điều kiện mà lý do tại sao là vì cái ngày không có còn hiểu lầm về thế giới này nữa hiểu lầm là sao ta hiểu lầm là còn thấy có cái này đẹp cái này xấu có cái này hơn có cái này thua cái này là của tôi cái này là của nó đó là một lô cái hiểu lầm mà khi các ngài chỉ nhìn mọi thứ một cách khách quan triệt để và tuyệt đối các ngài thấy rằng mọi thứ do duyên mà có có rồi phải bị mất đi do duyên mà có rồi cũng do duyên mà mất lại mọi thứ quan hệ tình ân tình quyết thống tất cả chỉ là tạm thời tắt thở rồi thì đường ai nấy đi các ngài thấy rõ rằng đau khổ và hạnh phúc chỉ đến từ cái thích và ghét và thích và ghét nó đến từ tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống tất cả nó là đồ lắp ráp tất cả đều là khách đi condition cứ là do điều kiện mà có tất cả đều do điều kiện mà có hết uh -huh cho nên nó mới có cái chữ bạch tích cho sẽ mất banh đấy bạch tích cho sẽ mất banh đấy có nghĩa là có mặt bằng cách là lệ thuộc các điều kiện à, bây giờ tôi mới nhắc là một cái bài học mà tôi đã giảng ở bên Mỹ bài học đó tôi cho rằng rất đáng để bà con xâm lên người rất là đáng để xâm lên người nha cái giáo lý duyên khởi trong kinh nguyên thủy thì đức phật dạy thế này cái này có thì cái kia có cái này không thì cái kia không cái này xanh thì cái kia xanh cái này diệt thì cái kia diệt <coughs> đó là hệ duyên khởi của 26 thế kỷ trước nhưng mà từ đó chúng ta lại có một cái công thức khác nghe nó cũng hao hao như vậy cứ một thứ có mặt sẽ dẫn theo đến sự có mặt của vô số thứ cứ một cái có mặt nó sẽ dẫn đến sự có mặt của vô số cái khác rồi thứ hai cứ một cái có mặt nó sẽ làm biến mất vô số thứ khác bây giờ qua tới cái thứ ba cứ vắng mặt một thứ nó sẽ là điều kiện để cho vô số thứ khác có mặt và cái thứ tư cứ vắng mặt một thứ nó sẽ dẫn đến sự vắng mặt của vô số thứ không biết trong kinh có hiểu này không ta tôi xin nói một câu rất là đời vô cùng đời mặc dù tôi là thầy chùa không có tóc tôi phải nói một câu rất là đời đó nghĩa là tôi quý vị biết tôi đang cô đơn cực kỳ quý vị cứ biết không tôi cô đơn kinh khủng lắm tôi cô đơn cái cô đơn không phải hàng mặt tử mà tôi cô đơn là những cái vấn đề giáo lý này tôi giảng cho một rừng người mà không có ma nào nó hiểu và tôi liếc mắt tôi coi coi nó đủ cái tốc độ mà nó tốc ký nó viết mà nó biết kiếm cái người viết nhanh đã không ra thì phải làm sao mà có cái hiểu nhanh đấy làm sao ra đấy cứ làm ơn nhớ bốn cái công thức bốn công thức thế này bốn cái cứ một cái này cái có nó dẫn đến vô số cái có khác cái thứ hai cứ có một cái có đó, thì đó là dẫn đến cái không của vô số thứ khác rồi cái thứ ba cứ không một cái nó dẫn đến vô số cái có khác và cái thứ tư là cứ không một cái sẽ dẫn đến vô số cái không khác có nghĩa là cứ một cái gì đó mà nó khi nó có nó cũng là điều kiện của vô số thứ mà khi nó hình là nó biến mất nó cũng là cái điều kiện cho vô số thứ khác vô số bây giờ tôi ví dụ cho dễ hiểu nha cái, cái, cái quý vị bơ quá bơ đi bơ là cái cái cái, cái từ nhẹ của cái đọc trại của chữ bư đó mà mình nói bơ đó có mèo là chuột biến mất đúng chưa đó có mèo là chuột biến mất mà chính vì nhà không có chuột cho nên là có nhiều thứ mà trước đây chủ nhà không có dám để bừa bãi bây giờ chủ nhà để tùm lâm mà không sợ chuột nó tha thấy chưa như vậy thì chính vì có con mèo mà chuột không có nhưng chính vì có con mèo mà trong nhà có rất nhiều nhiều món đồ hồi đó giờ mình không thấy bây giờ nó nằm tùm lum tại vì sao vì chỗ đó không có chuột và tôi cũng phải nói rõ là tôi à, một năm như vậy tôi cỡ cùng một lúc rất là nhiều chú xứ khác nhau có chỗ không biết dán mối chuột kiến là gì còn có chỗ là có đủ thứ như là như Florida chỗ tôi ở là có rắn nè kiến nè mũi nè rùi nè chuột không thấy không thấy chuột nhưng mà bên à, bên à, đức á, thì không có rắn mùa hè mới có mũi nhưng mà đến mùa đông hiện giờ tôi vẫn thấy chuột các vị thấy chưa thì chính vì cái, cái thí dụ như chỗ nào mà tôi nhớ nha chỗ nào mà có có có chuột thì có những món đồ tôi không dám để bừa bãi bởi vì nó ảnh sẽ, sẽ cắn và chỗ nào mà nó có ừ, kiến thì có một số đồ mà ngọt tôi không dám để bừa bãi thì bỏ bằng keo thí dụ như vậy Đấy. rồi có chỗ có rắn thì có một số cái tôi không có dám ví dụ như đôi giày đôi dép tôi không dám để ngoài cửa bây giờ tối mình nó vô nó nằm khoanh trong đó rồi đêm hôm mà mình chọn cái chân mình vô thì quý biết là coi như là là, là, là hồn lên đài phong thần liền hiểu con rắn mà chỗ nhà tôi nó lạ lắm chỗ âm mây nó con rắn tôi tra trong internet nó kêu là indigo snake indigo indigo là là bản địa rắn bản địa nhưng mà indigo mình nghe mình mình đừng có tưởng làm indigo là nó hiền như con rắn râu rắn bông súng rắn nước của mình đâu mà cái con này là nó indigo nhưng mà nó con này nó đen xì và mà nó lẹ như là sấm chớp tôi nghĩ cái con này nó chắc rắn hổ đất mà thì tôi không có rành lắm nhưng mà tôi nghĩ cái con này nó đào một phát là, là đi liền đó nghe nhưng mình trong trong mấy cái sách mà nó hướng dẫn camping của Florida nó kêu indigo indigo snake đấy thì khi mà mà, mà có ảnh rồi đó là coi như là cái sinh hoạt tôi có thay đổi tiếp kỳ thì giờ thì sĩ ở đức tôi dám để rồi dép ờ, tôi dám để rồi dép ngoài cửa rồi đóng cửa lại tôi dám nằm ở ngoài ngoài, ngoài hàng ba tôi dám nhưng mà bên Florida không dám Florida mà để cái giọng nó tối nó lên nó nằm là cái như là hốt xác à, nha <clears throat> cho nên khi có một cái thì sẽ dẫn đến cái có của vô số cái khác nhưng mà khi có mặt một cái thì nó cũng dẫn đến vô số cái không khác đó là mình đang nói một cặp có thì qua cặp không nè khi một cái biến mất thì nó dẫn đến cái sự có mặt của vô số cái nhưng mà khi một cái biến mất nó cũng có thể là điều kiện để dẫn đến sự biến mất của vô số cái khác các vị có nghe nghe nghe kịp không ta các vị có nghe kịp không đó cho nên là không nó cũng là duyên mới ghê chứ yeah, cái không nó cũng là duyên nha cái có nó dẫn đến cái có cái có dẫn đến cái không rồi cái không nó dẫn đến cái có mà cái không là, là cũng thể dẫn đến không đó mà là như vậy đó ừ. hễ nghề nào còn ở trong cái dòng tạo tác là còn bị như vậy và tôi nhấn mạnh một điều đó là hạnh phúc hay đau khổ chỉ là do thích ghét mà ra chỉ vì cái nhận thức của mình nó có vấn đề đối với sáu tầng có vấn đề từ đó nó dẫn tới cái chuyện là thích và ghét đó thích rồi ghét và hãy có được cái mình thích thì mình bèn gọi nó là hạnh phúc mà nếu không được cái mình ghét mình bèn gọi nó là là đau khổ chỉ vậy thôi và tôi báo trước tôi sẽ nói đi nói lại cái ý này cho đến bao giờ mà quý vị gọi là trốn biền biệt quý vị các vị sợ nghe ông nhắc quá đi nhưng mà sẽ có một ngày khi tôi đã trăm tuổi rồi tôi đã về đất từ lúc quý khi mình ngồi thiền hoặc là trong đời sống thường nhật cái nhớ văn vẳng bên ta những cái định nghĩa này là để mang ơn lúc đó là tôi đã xanh cỏ rồi nghe rồi và tôi mong có một ngày mà mình mặt giáp mặt mình gặp nhau đặc biệt là những người đối kháng Kalama tôi mời hết về như là những võ đạn mời về Kalama ờ, có những buổi chiều vàng mình ngồi nói chuyện giáo lý với nhau một chút thôi không có nói nhiều nói chừng nửa giờ hồ tôi đặt ra những cái mà tôi gọi là tham án tham án có nghĩa là cùng nhau tham khảo một công án đó thí dụ như tôi sẽ đưa ra tôi tôi đưa ra một cái cái, cái công thức của nguyên thủy đó là à, cái này có để cái kia có cái này không để cái kia không cái này xanh này cái kia xanh cái này diệt thì cái kia diệt đó là công thức nguyên thủy cái tôi hỏi các vị có thể dựa vào đây cho tôi có một công thức tương tự được hay không rồi giải đáp giải đáp xin chưa đó là một cái thứ hai tôi sẽ kể ra bốn công thức đó một cái có sẽ dẫn đến vô số cái có khác một cái có sẽ dẫn đến vô số cái không khác một cái không sẽ dẫn đến vô số cái có một cái không sẽ dẫn đến vô số không ý nghĩa đó là cái gì rồi hỏi xong ngày mai giờ này tôi sẽ hỏi quý vị rồi vậy đấy đó là cái sinh hoạt kalama ngoài những cái giờ mà thiền đó chúng ta có cái giờ tôi gọi là giờ tham án Ừ, mến, cái đó rất là thú vị điều đó không có nghĩa là tôi tôi, tôi ảnh hưởng cái cái, cái cái cái cái cái tâm tư cái thời gian tiền định các vị phải nhưng mà để cho các vị liên tục uh, liên tục có điều kiện để thấy rằng pháp học pháp hành vốn không có rời nhau như nhiều người hiểu lầm nhiều người họ nói thế này nói con ờ, không có thích cái gì pháp học ờ, nói không không có hành rồi có người nói con không có thích cái gì pháp hành giáo lý không biết gì hết mà cái tối ngày linh viên với tu cái gì thì tôi đứng giữa tôi nói tôi tôi lại quý vị pháp học pháp hành vốn không có rời nhau vốn không có rời nhau pháp hành á, là việc nấu cơm còn pháp học á, là cái kiến thức để nấu cơm bây giờ các vị tách hai cái này ra là sao còn những cái cá nhân mà chỉ có học mà không có hành đó là chuyện của người ta mà chỉ là chuyện của cá nhân rồi tại sao bây giờ mình cứ ăn là mình không chịu đi nấu cơm mà mình cứ mình cứ cự hoài mình nói không tôi không nấu đâu ờ, tôi giận tôi giận mấy người mà mà, mà dạy nó ăn tôi vợ giận nó hỏi sao sao giận nó rõ ràng là con lan con hương con cúc con yến thằng tí thằng tèo học chung hết với tôi mình học xong tụi nó không chịu nấu thì cái chuyện của tụi nó nó học nó người nấu nó nấu chết cha nó là chuyện của nó nhưng bây giờ nhà của mình nè hai đứa mình là một túp liều tranh bây giờ du có nấu hay không du có nấu cho tôi ăn hay không du có nấu cho du ăn hay không còn cái gì mà nó học mà nó mà nó, nó học nó ăn mà nó nấu cái cha đó nha nhưng mà làm ơn đừng bao giờ ngu xuẩn và dại dột trẻ con mà nông nổi thiển cận phiến diện đến cái mức mà tách rời cái kiến thức nấu ăn và cái việc nấu ăn ra đó là cực kỳ ngu xuẩn nha cái đó là tàu lao đó là suy nghĩ bệnh hoạn ok hẹn các vị ngày mai hết giờ rồi chúc các vị một ngày vui bụng đêm an lành nha các bạn